Ừ. dịu dàng là ngày em đến nồng nàn là bài hát đêm nhẹ nhàng người cất lên siêu lòng từng đêm mong xin chào xin chào hello mọi người để mình kêu ấy quá hello mọi người nha hello đẹp bùi hello tuấn anh hello shop và hello em nha tuấn anh hello duy quang lê hello hải đăng hello trai ăn trọng à chè bị loại à nói chung là chè thì bây giờ nói chung là cơ hội nó còn thu hẹp quá rồi á thì hôm nay chè đánh mình thấy hơi đen á <coughs> anh nghĩ sao về hai cái ước tám một gớp chè vậy anh à thì nói chung là chè thì đánh hay mà chẳng qua mình nghĩ là đen thôi chứ còn bờ bui hay ấy cơ bản là chè kiểu đánh tình huống ấy nói chung là tốt còn <laughs> cái ngoại binh à, ngoại binh talon thì mình à, thấy nó hơi hơi gì gì á hơi gì gì một chút <clears throat> hello tiền dũng nha hello ngọc thực nha gửi chè lại một số rồi à, chào anh cái nào em chào anh tô nhá hello nagi hasa hello tấn lộc <laughs> hôm nay chè kiểu lấy lấy cái vệ sĩ nhiều thì phải nhưng nói chung là mình xem hai trận đầu thôi còn trận cuối thì mình không xem trận đầu thì nói chung là chè lấy cái lõi thuật sư thì mình nghĩ à, không phải lấy cái lõi kiểu 35 máu ấy thì mình nghĩ là đánh eco các thứ cơ nhưng mà không hiểu sao lúc sau lại đánh qua cái bài à, bài thuật sư Ari ấy thì nói chung là bài đấy đánh cũng được nhưng mà chè được bị một cái là zone chết ở bảy thành ra là không có Ari hai bài đấy cho dù là lên mo ba mà kiểu con à, Ari một cầm ba đồ đấy ấy, cũng không đủ đam được thành ra là mình nghĩ là nếu mà đánh được ở tám mà kiếm được Ari hai thì bài chè chắc là top cao nhưng mà nói chung là hơi đen anh em ạ vào giải mà nói chung là chả biết chết được điều gì đâu đánh ranh thì có thể bay bổng các thứ nhưng mà vào giải vào giải thì ông nào cứ đỏ đỏ đỏ là ông đấy ăn à <clears throat> chè gà sẽ bảo hay à chèm gà mọi người em chè đánh hơi bị hay đấy gì nhở à, lấy hai vệ sĩ đánh ngoại binh nổ bằng talon level sáu đừng phải đùa với em chè của em vtt anh chào tuấn anh một cách xịn hơn được không kiểu hi con vợ tuấn anh cu tia đẹp trai à hello tuấn anh cầm uh, silat đánh hay pro vip các thứ được chưa <laughs> an ủi em nó à có đâu anh nam <clears throat> nước đi này tại hạ không ngờ được à <laughs> thì nói chung là nãy trận cuối thì mình uh, kiểu uh, ra ngoài nằm ấy thì mình nghe anh cường két ấy thì nói chung là anh cường két là nghe thấy mắc cười rồi còn ấy đánh đánh trực tiếp thì mình không biết nhưng mà nói chung là mình nghĩ là mỗi người một cách chơi thôi thành ra là ao top thì bị nói này kia chứ còn lúc mà vào top thì có ai bảo gì đâu đúng không thành ra là Ai, kiểu bị uh, bị phí công của mình dìu trận hôm bữa hello trần nam nha kiểu trận hôm bữa thì mình uh, dìu chìa vào top bốn rồi hôm nay chìa thì <laughs> hình như là sáu bảy tám hay là à, đâu một trận vào top một trận top bốn thì phải trận hai top bốn nhở chìa meta vẫn do đánh lu mà zone bảy thì đi à nói chung là chìa đánh ờ, không phải là ao meta hẳn nhưng mà mình nghĩ là cách đánh của chìa thì có thể là chưa hợp lý thôi nhưng mà cũng đen nữa anh em ạ cũng hơi đen nữa nếu chè đánh vậy mà vào gf thì anh nghĩ cũng đủ khả năng đấy <laughs> nữa nữa chè ngày xưa đánh hay mà mọi người giờ kiểu hơi hơi ấy tí <laughs> có thể là lối chơi bây giờ nó không hợp hoặc là đánh kiểu nó bị đen thì thế thôi <laughs> chè non á nhưng mà chè đánh xanh không có bay đâu à bay đây bay đây chè đánh à, như kiểu mình đánh trên line như vậy nè cũng hơi đần đần giống nhau quá né né nhau quá anh em ạ Xin em đừng dù. Nhà này hai con ngoại binh rồi à. Đột biến hút máu à. <clears throat> chè áo, ao giải rồi à. Khả năng chè ao giải khá là cao ấy, tại vì hôm nay mà chè kiểu không được hai mươi điểm ấy, thì đi à. Nói chung là chè ao rồi. Mình nghĩ là chè với cả Biva thì hai người điểm thấp nhất đấy. Tại vì còn lại những cái người kia thì điểm kiểu na ná nhau ấy thì mình nghĩ là có cơ hội thôi. Còn chè với người kia thì ui. Xin ra một ván không? Làm một ván xin ra không? Hay là lấy cái này đánh ngoại binh? quả binh ngon luôn có này đánh ari cũng được này Cinderella nhưng mà mình nghĩ là lấy 35 đi Cinderella kiểu chưa có con vip ấy với cả nó chưa có gọi là form ấy mình nghĩ là không muốn đánh đâu mình lấy cái này mình uh, kiếm dốc đồ xong rồi tí nữa mình đánh uh, mình đánh Renta cũng được anh em ạ xong rồi kiếm ngoại binh các thứ ấy. đây để làm lại một trận gọi là gớp chè nhá làm lại một trận gớp chè bán một nhá bán quả trứng đi anh nè bán vội nè có được đâu mọi người thích thì em tú bán thôi anh tú có bị loại không vậy à anh tú mai mới đánh mà ozin ơi mai anh tú còn một trận nữa thì mai anh tú gặp chè đấy không biết là chè có gọi là một chút dìu anh tú vào không tối nay em overlay với shop á shop nghĩ ra còn ten gì để một tí chưa à? <laughs> nói chung là cứ chơi thì vui vẻ được rồi tại vì à, không thì tâm sự không một chút <laughs> tâm sự à tâm sự máu ê dốc đồ leo anh em dốc đồ leo một chút dốc đồ leo ê không thật ra là con sena thì mình nghĩ là không có đủ ui một chút dốc đồ le được ấy chứ đùa đâu từ từ nhá một chút dốc đồ le à. nhà này có dốc đồ le đép này nhà này có đột biến nhà này gần có dốc đồ le nhà này ba ngoại binh nhưng mà nhà kia có ba ngoại binh có con ấy anh em ạ hơi kinh á mình nghĩ là đánh dốc đồ le cũng được để xem nhá em cảm ơn phạm minh long nhá tặng sao free cho anh tú bất đần đừng như gớp chè nhé cảm ơn minh long nhiều nha đánh vào top tặng nhiệm trăm sao à ok anh tô ơi em em tú uh, cố gắng các anh tô ạ <coughs> lùn có lói cộng ba mươi lăm máu ngon phết á ok ok nói chung là ra ra form các thứ sớm á thì mình chơi cũng được còn không thì mình đánh ren ta nói chung là mình có nhiều sự lựa chọn á thành ra là cứ từ từ đấy anh em ạ mình nghĩ là bán một con này đi ok đeo được một con nè trứng tám ra gì vậy em á trứng tám à trứng tám nói chung là nó ra một nó ra hai mảnh đồ hai mảnh đồ với cả sách ấn thì phải em nhớ không lầm thì nó ra cái đấy chè tự hủy à nói chung là chè đánh uh, hôm nay đen mà <laughs> harry max chè và harry max slide à? ui từ từ nhá phải chơi á phải chơi á phải chơi anh em ạ mất điểm phải chơi á được nha được nha bảy con bốc bi rồi cảm giác mình thấy nó tự ra được á xin là ra không ra này nãy mà đánh cái kia cũng ok chứ nhưng mà có một nhà ngoại binh mình sợ gặp mày đấy là mất trích thôi nhưng mà mất trích thì cũng phải chịu nhá ê người ta cũng nhốt hay là mình cũng nhốt đâu mình nghĩ là không cần đâu tại vì bài mình kiểu vẫn cửa cao hơn á có con lulu bây giờ kiểu nó búp máu á hơi hơi khó hello như thái nhá gặp bài này chắc là mình cũng thua rồi em chè đánh phân tích rất hay nhưng toàn top tám mà nói chung là mình thấy chè đánh được mà chẳng qua là đen thôi mọi người kiểu cái tư duy ấy nói chung là có tư duy ấy nhưng mà tư duy ao <laughs> top tư duy ao top à thôi nói vậy thì ấy quá buồn cho gặp chè quá Ừ. nói vậy chết em chè em chè trầm cảm ngon stress rồi đấy à chè thì nổ hũ bằng talon mà không chọn đỡ vần vip và slide thì cv ba top bảy á anh slide cv ba top bảy á ủa top bảy hay top sáu vậy top sáu hay top bảy hay top năm thì mà đúng không làm gì phải top bảy mình nhớ là anh slide giấy được một lúc nữa mà cơ bản là khúc sau mình không xem thì mình nghĩ anh slide giấy được một khúc á blitz thì đép được nhưng mà bây giờ bán mua blitz thì không không bắt được mấy con này mình nghĩ là thôi cứ đép bình thường đi nếu mà tí cảm giác giao bốn rau năm lưu á thì mình sẽ bỏ tướng ra sau còn không thì cứ đép đi hmm, anh nhà này có đánh dốc đồ không vậy nhà này đánh pháp sư đê cho ông tú đánh dốc đồ đê lâu lâu ông tú đánh trận dốc đồ nào xin em đừng nói em xin anh đừng nè em tú ấy chụp cổ cute vãi à <laughs> cute đâu ui gặp nhà này à hay là muôn blitz lại đép nhở anh em nhở hay là mua ngoại binh ngoại binh thì không đủ tiền mua thì mua được con này thôi thôi mình nghĩ là mua blitz đi bỏ ngoại binh đi làm một trận dốc đồ đi mình nghĩ là dốc đồ ngoại binh chơi cũng vui mà bùm ok hai chấm ba bobby ba không không không gần rồi ozin ơi nhưng mà đánh à, bài này chắc là lấy gậy trước anh em nhở làm muốn gậy trước đi nhưng mà trên thì nói chung là chả được chọn đồ đâu thành ra là cứ từ từ đã không thực sự là chè đánh hay á à, có điều mùa này hơi cho ke thôi mấy một chiếc vẫn hay à anh tô mấy một chiếc coi chè rồi hả thì nói chung là em nghĩ là mỗi người một kiểu chơi mà nó hợp hợp phong thủy bản nào hay là hay là hợp với cái từng meta hay là hợp với con tướng nào thôi chứ làm gì có ai đánh gà đâu bây giờ mình lấy được cái kiếm này đẹp này kháng phép à kháng phép thì hơi cùi lấy được cái kiếm không mình xin lấy kiếm nè vậy thôi là cái dép anh em ạ lấy cái dép nhở chứ là cái đai máu nó hơi thừa ấy lấy cái giáp tí làm quyền năng cho con vách hay là thú tượng gì cũng ok ấy cv ba top sáu ok vào mồm con uh, jerry quỷ thư à, à cv ba à? ui copy ba thật này ê không chơi nó hơi bịp cho con này vào không bờ lít bờ lu thì nghe nó vẻ hơi đần ê hay là là cho con ờ, ấy nhở từ từ nhá cho con này cầm quỷ thư cho con này cầm giáp lửa tầm này đép ngon luôn á thật anh em ơi mình nghĩ là cho ờ, con này đép đi đép đi đép đi tầm này đép đã tí tính tiếp đừng vì anh mà không tầm này chưa có nào cầm đồ thì mình nghĩ là cho blitz cầm cái nước mắt random đồ cũng được à, ok random sojin là như không nhở nói chung là cho nó cái giáp lửa để đép được bao nhiêu con để đép nhá tí nữa thì nói chung là có cái thú tượng ngon hơn nhờ mình nghĩ là dốc đồ thì cứ giữ máu trước đã anh em ạ nhưng mà gặp nhà này có cái sorry thì hơi khó cho em tú rồi đóng luôn cả cái ấy à bốc đồ à xong rồi bài full hai sao à không thật ra là ít hai sao thôi nhưng mà mạnh quá chè không ra hà nội nữa ở à, vt à chè chắc là vẫn ra nhưng mà hiện tại thì chè đang ở trong gọi là buôn ma thuật để lo nốt việc học hành đấy anh em ạ tại vì chè học trường bách khoa thành ra là bây giờ phải à, lo cái việc bảo lưu đã thì nói chung là sau này chắc là chè ra anh em ơi lucian lucian thì có vẻ là đẹp ngon hơn nhờ anh em nhờ lucian thì cầm blue được nhờ blitz thì con này có cái tái chế ấy nhưng mà con uh, bobby của mình không có vệ sĩ thì nó hơi yếu thành ui nhà này cũng con này hai à cảm giác lobby này hơi kinh nhở anh em nhở bênh chè chằm bênh chè chằm chạp mà nữa nữa nữa anh bắt đầu cũng anh bắt đầu cùng em qua lobby khác cũng ba mươi lăm máu ngoại binh hai một là ngon vậy ngon vậy cho em ờ, cái đấy cái đấy với cho em cái đấy với chắc là bắt lucy đi tí kiểu cảm giác ấy thì cho lucy cầm đồ đép cũng được đang ở Aonme Hòn Đông có được qua chơi với anh Tú không nè Qua chơi với anh Tú, anh Tú đang live mà có gì đâu mà chơi Hoàng Sơn ơi. Ở đây không có gặp chị à không biết là có ai đón Hoàng Sơn không chứ. Anh Tú đang live mất rồi. Anh Tú không live thoải mái. Xin em đừng nói. Sao không cho Dích cầm nước mắt anh nhá Tí nữa anh cho con Cookie cầm mà. Anh đánh dốc đồ trận này mà. Tí cho con Cookie cầm chứ. Bây giờ lắp cho con Dích thì tí nó bán con Dích đi à? Không được, không được, không được. Trận này anh đánh mà. Trận này anh đánh mà cái ông chè tay nhanh bán hết nhà đi xoay bài của anh em đâu hết rồi đấy <laughs> nữa nữa nữa nữa vẫn hay à mọi người lulu hai à từ từ nhá mình muốn tích tiền anh em ạ bài mình đang lu hai nhưng mà mình đánh giá là con bobby lên sớm á xong rồi cầm cái giáp lưỡi đép được mình nghĩ là đánh bằng tanh đi có gì bán lucian đi tích tiền cũng được top một kim đó tú khát nước lắm mà ờ em tú biết rồi hậu ơi em tú à, hay xem à, livestream à kim gaming mà em tú biết mà hậu Ê, em tú chào một trăm mấy chục người bên anh kiệt slide qua nhá chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha <laughs> anh em xem giải hay không hay mình xem mắc cười kiếm súng này kiếm súng blue rồi này nhưng mà quả đấy cho này vào thì ngon nhở không thì mua này tạm được ngon ngon ngon được nhá được nhá kiếm súng cái kiếm súng cái chè bạch kim á chè bách khoa à chè bách khoa à mình tưởng là chè bạch kim cơ thật ra là bây giờ cho con này vào thì ngon hơn anh em ơi thật mình nghĩ là cho con lucian đấy thì nó cầm đồ được luôn thì đồ nói chung là nó chỉ như vậy thôi hợp lý chưa tí nữa cho con này vào cũng được ok tạm <coughs> tạm vậy nhá buồn cho anh chè quá à. bạn em nói em với gf chè như hai anh em anh ạ nữa nữa qua đó chơi anh tú thì được á à. không không không không không không không no nhà này level sáu mười tiền zone à chắc là lôn lucian hai nhưng mà không ra anh em ạ xong rồi ông này chắc là đấm mình mấy con quá mình không có vệ sĩ với cả lucian này không có liên xạ thành ra là không có đam lắm không có liên xạ với không có cái gì nhở không có công nghệ ui đép được một con à lắp hết đồ các thứ rồi vẫn đép được một con thôi nhà này lắp cả thống đạo mà cục xúc vậy ông này đánh vội đấy nhà áo cỗ à nhà áo cỗ à kim mình tốt một thách đấu mà ừ, em tú biết rồi em tú biết rồi ừ hu hu hu hu cái gì đấy hồng trường hồng trường đánh hay đấy hồng trường <laughs> thằng này không ai cứu lớp chè rồi à. mai mình cứu cho mai mình cứu nhá mai mình cứu đi Ê, hay là mai mình nhờ gấp chè cứu không để cho chè có công không kiểu chè bị loại rồi ấy, nhưng mà chè vẫn có công cho tim ấy kiểu nhờ chè vt đã qua được vòng bảng kiểu thế ờ trông chè này làm một cái trò trống gì đâu mọi người <laughs> nào thì là ngoại binh xong rồi đánh cái gì gì ấy nay em được có tám điểm thôi à thôi thôi ông ơi ông đánh hơi bị hay ấy, tôi coi hết rồi đấy ông trưởng ạ mai em tú mà không được vào bán kết là chị qua ký đầu đấy á <laughs> sao lại qua ký đầu em tú được nói chung là bây giờ thì cơ hội của mình nói chung là cũng cũng có mai mình nghĩ là ba top bốn này được bùm nhà này Warwick cầm re với cả giáp lửa ấy sao cảm giác lobby này đánh vội nhở đánh như đánh giải ấy anh em ạ đánh danh thôi mà sao anh em kiểu lắp đồ ấy thế lắp đồ sớm đấy lắp đồ kiểu này chết em tú rồi em tú bobby ba cầm dấp lửa lucian cũng gọi là hai đồ nhưng mà vẫn không đép được này bobby đúng khát nước luôn đấy level sáu không tiền thề mấy ông này chai hạt vậy chai hạt vậy cuối mùa vui vẻ không quạo đấy phước lành hay là lò rèn mình nghĩ là lấy lò rèn ngon hơn á lò rèn đi phước lành thì nó hơi hơi gì gì á ui tim băng hay là cái này nhở mình nghĩ là khiên băng baradun đi mùa đông vĩnh cửu à nhầm nhầm nhầm mùa đông vĩnh cửu đi cho này đi cho này đi cho này đi từ từ nhá bây giờ chưa lên cấp được rao sau rồi lên anh em ạ rao sau rồi lên gớp trẻ sinh năm mấy vậy anh á gớp trẻ bằng tuổi mình anh em ạ sinh năm chín chín <laughs> anh vừa đấm vừa xoa có đâu mai ông này ao nè nữa nữa ước anh tú cho xin cốc trà sữa để chạy đít lai à <laughs> cho anh tú xin số tài khoản đi à, linh khánh khánh linh linh khánh gì đó anh nghĩ sao về cv ba di tích hai tiến công vẫn top 6 của em của anh Sly à thật ra là mình nghĩ là anh Sly lấy cái lõi kim cương kia với cả con cv không có đồ ấy thì nói chung là việc xảy chân thì cũng có thôi thật ra là mình không coi khúc cuối này là mình không biết được tại khúc đấy mình like rồi thì nói chung là không biết là do xếp lỗi hay là do bài bên kia mạnh hẳn thì nói chung là lấy cái lõi kiểu kim cương xúc sắc ấy mà xài đã được thì nói chung là nó cũng mạnh rồi nhưng mà nhiều khi thua thì là thua thôi nhà này chắc là đánh ari anh em ạ mình nghĩ là họ đép thôi nhưng bây giờ mình cho con cookie nào nhá giao sau mình phải roll á bài mình thì nói chung là dốc đồ thì bọn này nó ra nhiều nhưng mà cảm giác mấy con hai ba tiền chưa ra nhở không biết là có chơi được không ấy chứ nhà này vách hai này ui đống game mày lại niệm đấy bắn nốt con này đấy nốt con này đấy ok game mày giống đời đi lắm chị đố em phá được kỷ lục à, ăn còng của em chè dài đấy không không không không có đố điếc gì mấy cái đấy đấy em không làm đâu từ từ nhá mình lấy đồ gì đây anh em ơi mình cần lấy một cái gậy để có thể là làm crit phép hoặc là nỏ xét nhá chắc là mình lấy gậy anh em ạ lấy gậy hoặc là lấy giáp đi lấy gậy hoặc lấy giáp giáp thì quyền năng là thú tượng cũng ok nhưng mà mình nghĩ là lấy gậy trước đi mất rồi à vậy thôi là cái giáp nhá là cái giáp đi sao không để cho vách ngon hơn chứ anh á nhưng mà tầm này mình chưa chưa ra con vách nào ấy nên là không biết khi nào vách hai đây mình con con bobby ba mình lắp đồ còn không đép được anh em ạ bây giờ mà bảo đợi nữa thì em tú chết luôn đấy kiểu lobby ai cũng đánh vội vội á thành ra là mình phải đánh vội theo á thật mình nghĩ là zone sáu thôi đúng không zone sáu cookie có rồi này cookie có rồi ngân na này xin em đừng dù mình nghĩ là tích tiền đã anh em ạ à. tích tiền đi tại vì mình cơ bản là đang thua ấy mình cũng không muốn đánh vội lắm đâu cứ từ từ nó chậm chạp thôi nhá chậm chạp vui vẻ không quẹo vui vẻ không quẹo Ê, anh tú nhìn ờ, nhầm em với hai hả sao nay dễ tính vậy à dễ tính đâu anh tú lúc nào là tốt với em em là em của anh mà chẳng lẽ anh lại không tốt với em của anh thì em tốt anh tốt với ai em trong nhà mà lại không tốt thì tốt với ai đây renata dis à renata dis à nữa nữa tầm này renta thì nữa mọi người tầm này em tú ấy đấy tầm này em tú đánh dốc đồ đi vui vẻ đi mà tại vì cơ bản là sáng nay mình phá điểm á thành ra là nốt một chút không sao ui xoáy được phát nữa là đẹp rồi xoáy nốt được phát đấy thì ngon quá hello anh tú bye bye anh tú à em chào anh phi hai bốn sáu bảy cảm giác bài mình nhá không không gọi là yếu mà nãy giờ mình cảm giác là không đép được luôn á chẳng lẽ là bây giờ mình phải rôn điên rôn khùng à đây có thực sự là ấy không vậy đây có thực sự là đang đánh ranh không vậy hay là đang đánh giải đấy cảm giác lobby kinh nhở ừ nhá con này hai này bây giờ mình cần con bốc nói chung là bây giờ mình cần một con vách nữa thì nói, chung là mình nghĩ là đép được vách nữa là sáu góc đồ xong một bài mình cũng gọi là hai sao nhiều á mà anh em mình dìu nhau qua thung lũng là đẹp mà <laughs> nhưng mà em phải dìu anh ấy anh thấy em là toàn đòn anh mới nằm bom ạ mặc dù là <tsk> có những pha gọi là anh có thể hy sinh cái lối lu cái chuỗi thua của mình để cứu em á kể cả em đánh đánh ngoại binh nhưng mà anh vẫn cứu em á vậy mà cuối cùng em toàn đòn anh thôi em toàn là bán tướng thôi anh để ý hết nhà này có vi cầm giáp tâm linh nhưng mà bài mình thì có giáp lửa nhà này có vọng âm mà nhà này chưa rôn nữa mà bài mình còn thua nữa thì đúng là chịu thật ui rồi bọn dốc đồ này có thực sự là chơi được không vậy hình như là dốc đồ này bị nép rồi đúng không ta hình như là bản mới này dốc đồ bị nép rồi sao anh em ạ bản trước thì nói chung là mình nghĩ là mình nhớ là làm mưa làm gió lắm mà nhở tầm này lưu bảy từ từ nhá bài này hình như là bị nép rồi anh em ạ thật sự vuốt rồng với cả dây chuyền nào? ê dây chuyền lulu hình như đang khá là hot nhở dây chuyền lulu à? một chút đâu một chút dây chuyền lulu không vuốt rồng có cần không để mình xem đã nhá nhà này không cần vuốt rồng rồi nhà này không cần vuốt rồng lắm nhà này cần này nhà này cần này nhà này cần này nhà này không cần nhà này cần ê tính là vuốt rồng ngon đấy mình nghĩ là lắp một cái vuốt rồng đi vậy thì nữa mình đập cái dép đi cũng được kiếm mà uhm, em giữ máu anh giúp anh mà nữa nữa từ từ mình zoom Ui, sao nhiều dép vậy từ nhá vuốt rồng cho con này đi ê tí nữa đập tính là đập dép lửa với đập hai này được ấy nhở từ từ mình xem đã mình zoom một chút đấy, anh em ạ mình cần con vách nữa đúng không đây rồi hay là mình đập hai đồ này không đi nhở với cả cái giáp ga ấy mình nghĩ là đập đi u uh, cái này à cái này cho lulu ngon nè áo choàng à thật ra là áo choàng không ngon lắm cái này cho lulu hình như là ngon á ngon không ta từ nhá vuốt rồng cho vách tạm đi này những nhà tí nó còn vách ngon hơn á cái này con lulu bút được nhiều à áo choàng này cho con gần na đi cái gì có lắp được đồ không vậy em tú sắp chết đến nơi rồi mà cái này tí nó làm đồ thủ cái này làm diệt nữa à vậy thì đập cái vút bẫy không bài mình có cần vút bẫy không có thực sự là cần vút bẫy không cái này tí cho con ấy này gần à, con à, gần na, cảm giác yếu quá em tú ơi ừ hơi yếu luôn á thật anh tú nghĩ sao nếu vẽ được bài renta kẹp vệ sĩ à nói chung là bài renta kẹp kẹp kẹp đấu sư à quên kẹp thuật sư vệ sĩ thì nói chung là mình nghĩ là cũng được gna ra nhiều đấy bách hai luôn này ngon nhá cái này cho con gna này nhưng mà như vậy đúng không như vậy đúng không con con này thì bút được nhiều này có cần cái vút bẫy không nhờ mình nghĩ là không cần vút bẫy đâu từ từ mình đập cái này xem nó ra cái gì đã tái chế học giả pháp sư à ê xấu vậy mình đập luôn á mình đập luôn á hay là lấy tái chế nhở thôi mình nghĩ là lấy tái chế đi tái chế cho con à, này ra đun đồ đi cũng ok á nói chung là con gần ra đun đồ cũng được vậy đập cái phút bẫy à từ cho con này tạm một rau đã tạm một rau đã ở tính tiếp anh em ạ xài một rau đi là sau chắc là mình đôn mạnh anh em ạ nãy giờ kiểu đang tính bài ấy, nó hơi hơi củi củi á người ta zone vg à, sớm vt bốn một với zone là ừ nói chung là bài mình hơi hơi fail nhưng mà từ từ anh em ơi tí nữa bài mình lên đủ chắc là mạnh á nhưng mà không biết là có được lên đủ không ấy chứ bùm ê bài mình win được cái nhà đang cháy nè từ từ nhá bịp à từ từ này từ từ này bắt đầu chuẩn bị bách này bách này rôn sáu nhá đập tiếp đi á hello anh tú nghiện này hello hữu thủy nhá hello mọi người nhá chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha đập tiếp đi à đập cái gì đây đập cái phút bẫy à đập cái phút bẫy à đập cái phút bẫy à thật ra là cái này tí đồ vách tanh này cái này là kiếm làm diệt là đẹp này từ rồi một chút đã còn không thì mình lên cấp mình ấy cũng được lên cấp kẹp tướng cũng được nhưng mà mình nghĩ là zone lulu trước đi con này hai à con này hai đao sau lên cấp có vẻ là kẹp được đấy nhở anh em nhở đao sau lên cấp kẹp con lucian hai này anh có vẻ hợp lý đấy được ấy được ấy được á từ nhá cho dép con này đã này tí nữa mình lấy một cái diệt nhá một cái diệt cho con này đi còn không đi mình nhặt đồ con vách trước một cái thú tượng đi mình nghĩ là trâu bò luôn là được nhờ tí nữa mình nghĩ là xếp con lulu lên á con lulu kiểu hồi máu đi chứ ở đây nó hồi máu cho bọn ở dưới không ngon lắm á thật tí xếp con kia lên cao lại một chút đã bài này thì con dù quên hơi trâu anh em ạ tầm này mỹ là không đủ đam giết nó ấy chứ eo dù quên này trâu vậy hay là mình zone đi nhở mình zone nốt ba sao mình lên cấp đi cảm giác yếu á đồ cookie xấu đấy em tú á ừ, em tú phải lấy diệt đã anh em ạ không là không có đam á phải lấy cái diệt đã hôm bữa đã một lần chơi cookie không liên xạ carry yếu rồi mà giờ vẫn không chịu úp bảy cho lucy ở à. đây đây đây đây đây anh tú úp đây úp đây úp đây con gì nick cầm sẻng à biến tiến công à ê phải lấy á phải lấy á nhưng mà nếu mà bây giờ lấy thì mình đập cái vút bẫy đấy nhá mình đập cái vút bẫy đã xem nó ra gì đã phải lấy con di này về á con di này ngon quá lấy cái xẻng hay đập cái xẻng nhá anh em nhở ê đập cái xẻng đi đập cái xẻng đi tại vì biến tấn công nó gần na thì bây giờ gần na cũng chưa lần đến ba đâu mình nghĩ đập cái xẻng đi đập cái xẻng là hợp lý đấy gì đấy kìa hello lê quang hưng nhá từ từ từ em tú ấy đã em tú lo lo cái này đã vách cả mình nghĩ đập đi đập cái đập cái xẻng đi lại là gậy à lại là gậy thì hơi cùi anh em ơi thật mình nghĩ là dồn dồn nốt đi dồn nốt đi không phải đi á <coughs> dồn một chút đã anh em ạ không dồn một chút đâu dồn nhiều chút đấy một con nữa đây một con nữa này không có à ấy quên xếp con lulu cao lên rồi <coughs> em tú lắp đồ đần thế sao lại lắp đồ đần mọi người sao lại lắp đồ đần được đồ như vậy là sao lại đần được thế em tú nghĩ là lắp đồ như vậy chuẩn mà chuẩn chỉ mà có cái vút bẫy với cả cái cái gì nhở cái này nó hơi đần này mình nghĩ là lắp cho con bách thì nó hợp lý hơn còn không thì tí nữa mình xếp lulu cao lên mình nghĩ là xếp lulu cao lên cũng được thôi nhưng mà từ từ đấy anh em ạ <clears throat> bài này mà không ao tốt chị làm em mày á <laughs> ok nhá chị vi nhá nhớ đấy nhớ cái miệng ấy được luôn đừng có ra gần na nhá ra gần na là mình phải bán lucy đi á <clears throat> hello tuấn việt nhá em cũng đi à hello phan văn long em tú chưa đi mà ui bốn tái chế hoặc là luyện cung luyện cung mình nghĩ là không cần đâu mình nghĩ là lấy tái chế đi full full siêu đi Ê, bây giờ mình chơi kiểu ấy không Ê, sao mình cho con này vào được à mình chơi kiểu mỗi con một đồ không nghe hay ý nhở anh em nhở mỗi con một đồ à từ từ đã lắp cho con này đã này xong rồi nó đang đung đồ này Ê, bây giờ con này cầm kiếm con này cầm cái gậy nhở? từ từ nhá xem có đồ đã không mình nghĩ là dồn nốt con lulu này ok này một con này, này một bé này đợi qua đau quá rồi onin nhá con lucian bỏ đi tí nữa là rôn lại anh em ạ bây giờ hay là mình xếp lên như vậy không nên như vậy thì nó hơi đần nhưng mà được cái là hưởng thôi mình nghĩ là không cần tham đâu không cần tham đâu anh em ạ tham quá là đi đấy để nó kéo nó gần na cũng được mất cái giáp gai cho vách rồi ấy. giáp gai mình nghĩ là không cần đâu lobby này không cần giáp gai đâu nhiều nhà phép lắm thật mình check lobby rồi mình mới biết đập đồ mà không thì mình chả đập làm gì cả anh em ạ thành ra là anh em phải à, tùy lúc ấy mặc dù là giáp gai có thể là ngon cho con vách thật nhưng mà có những lobby không cần thì mình nghĩ là không không không cần thiết phải lắp nó đâu bình tĩnh thôi nhà này không chiếu được mình nhá cơ bản là mình nghĩ là họ đang zone á thì họ chưa làm gì được nhưng mà con ori xoáy quả đẹp đấy con ori quả làm mà tốt quá bài mình nói chung là bây giờ đang thiếu đam thôi chứ còn tay thì mình nghĩ là đủ rồi con lulu này búp liên tục á con lulu của mình cầm cái thanh kiếm mà thành ra là búp liên tục bài mình chỉ thiếu đam thôi thì nói chung là mình nghĩ là con cookie lên ba với cả cầm uh, grip phép á thì mình nghĩ là bài mình ok á xong gna lên ba nữa Ui. cảm giác bài mình thua đỡ vần một này không có đam luôn á ass à, ê từ từ nhá nhà đấy kẹp mấy thuật sư vậy nhà kia không có thuật sư mình bắn không vào đam luôn ảo ma nhở bịp thật đó cho em tú một cái cờ phép hoặc là một cái diệt đi không là em tú đi đấy không là em tú đi đấy cần một cái diệt hoặc một cái cờ phép <clears throat> xin em đừng dỗ cần một cái diệt thôi bài diệt thì có đam tại vì đồ này cơ bản là bây giờ nó chỉ có hồi phục mà tất cả tái chế các thứ ấy, toàn là đồ kiểu tanh tủng diệt này ok nhá hợp lý này diệt grip phép luôn à hoặc là cuồng đao bàn tay trong xin x kìa u từ từ nhá để mình xem cần diệt không hay là cần grip phép hơn nhà này diệt này nhà này diệt này diệt này ui mình nghĩ là diệt ngon hơn á không cần grip phép đâu diệt xong rồi còn lại đồ gian đum nhá từ từ đã nếu mà diệt thì mất cái quyền năng anh em ơi cơ bản là diệt thì mất cái quyền năng á diệt xong rồi tim băng à thôi mình nghĩ là cứ lắp đồ gọi là đẹp nhất đi chứ bây giờ mà lắp diệt thì nó cũng thế cứ đàn đùm đồ như vậy ấy nhá lao sau ở rôn anh em ạ mình nghĩ là từ từ đi bài mình có đam mà lo được á quyền triệu trượng rít phép à mình nghĩ là lắp một đồ tanh on vách nữa đi xong rồi lắp mấy cái đồ random tái chế cũng được tại vì con gna cầm kiếm ấy mình nghĩ là random đồ cũng ok nhưng mà cảm giác nãy giờ con ori á nó xáo trộn đội hình mình quá Ê, tí nhiều khi mình phải xếp con vách con con lulu thấp xuống lại á con lulu ở trên cảm giác nó hơi hơi bị ấy á bài này vẫn thua liên tục nhà này vách Ui, cái bài dốc đồ này có thực sự là chơi được không vậy Hơi dồn bài này có chơi được không vậy sao yếu thế hay là do mình ấy vậy mình cần con gần a ba nữa nhá xong rồi đợi nở ăn vách cũng ok gần a ba này từ từ này từ từ này bình tĩnh lại hâu lại một chút mình nghĩ là xếp con lulu ở dưới đi con lulu búp nhiều được á không cần phải xếp cao quá đâu bọn này tách tách ra đi ok ừ. lại nha lại nha em mới chơi top một xong á hôm nay anh không like ở à? đây anh anh <laughs> lại đây hôm nay anh không like à cái gì đấy thì nói chung là lên được con này ba rồi không biết là có đam chưa nếu mà thua đao này dù gì mình cũng chết đâu thành ra cứ ôm đi con chi này bị điên à bay vào đây không phải chém chết con đam của mình nó nói từ từ nhá còn con này nữa Ê, cái bài này có chơi được không vậy cho gna lên tanh đi anh tú à gna của mình á nhưng mà cảm giác bài này tầm mid game của mình không đép được luôn á yếu vãi mình nghĩ là do không có lõi á không có lõi gọi đẹp đẹp á <laughs> phế vãi đi à tám à trừ bảy mươi à hay á, game mà trừ đau á chịu ơi có game luôn à hay á phải cho em tú gỡ á ê mình để một ca tư sẵn nè hợp lý ấy chứ đùa đâu dốc đồ của chúng tôi ổn không em tú à em tú vẫn ổn em tú vẫn ổn á chị vi chúa tể giọt le nhìn là biết nói chỉ có chuẩn thôi à ok ok em thú non vậy em thú non vậy nhưng mà tầm mid game mình ấy quá mình mất máu đau quá kiểu tầm mình hai sao nhưng mà gặp mấy cái nhà kiểu họ cũng zone sáu zone bảy á với cả bài họ cũng mạnh á thành ra là mình không đép được luôn với cả mình thiếu đam á mình nghĩ là bài mình thiếu đam á tanh thì mình nghĩ là đủ rồi nhưng mà thiếu đam quá cố tình top tám để vào dài bú thì chịu à có đâu năm bom sáng giờ anh tú hình như là hồi sáng là anh tú một năm bao nhiêu á một năm bảy mấy mà bây giờ một ca tư tức là bán một trăm bảy mấy điểm rồi thì bây giờ liệu ngày mai thì còn bao nhiêu đây cookie ba hai ca tư đam à hay nhờ ừ nói chung là mình kiểu lobby bây giờ nhiều nhà đánh thuật sư ấy thành ra là cái con cookie của mình không có đam luôn á kiểu bán nó không vào máu luôn bài đấy mình nghĩ là bây giờ phải đánh bằng đam diệt á thì mới ra còn cầu phép thì kiểu nó không vào đam bọn thuật sư á có cái diệt với cả cái nỏ xét ừ mình thiếu một cái đồ gọi là giảm kháng phép nữa tú top tám mà ừ. cũng kỳ phải có liên xạ nhiều mới có đam mà ừ vậy hả bài mình nói chung là kẹp con zinix level bảy thôi thì nói chung là thường thường đánh dốc đồi cũng level sáu level bảy à mình nghĩ là do không có lõi combat đấy kiểu có vọng âm hay là năng lượng xanh ấy thì mình nghĩ là bài đấy nó gọi là mạnh hơn tại vì bữa mình chơi một lần nó có cái năng lượng xanh với cái vọng âm với cái thai sáng á ui mắc bình luôn nhưng mà thôi không sao em ạ qua rồi thôi bỏ đi làm lại kiếm đi không nhặt được kiếm nhở mấy không nhặt nước mắt vậy lobby ig và bắt nạt em tú à để em sau chị vào đỡ em á có bắt nạt đâu mọi người Ai à, quên có đất nạt em đâu chẳng qua là người ta chơi đâu mà chắc là kiểu cuối mùa rồi thì ss chung với nhau đâu mà chị vi chị vi vào bảo vệ em tú à thấy anh tú nói chuyện cũng hay hay nhiều khi không hay á nhiều khi không hay à bình thường mình nghĩ là đâu hay đâu ắt mũ diệt bùa còn khỏe ừ mũ diệt bùa thì nói chung là full đam ấy nhờ mình nghĩ là cần nó kiếm súng để <tsk> lại là blue à lại là phải đánh dọc le à mời gớp chìa vào đi anh tú để gớp chè đỡ thúc nám cho gớp <laughs> chè mai anh hóa men đấm hết lobby với ban tổ chức đi <laughs> nữa nữa thiếu ba mươi lăm máu nữa thì tốt một rồi <laughs> ba mươi lăm máu nữa phải không phải nam bom nam bom gì cũng hay vậy nam ba nam bom mai phải dìu anh tú nhá đừng có mà gọi là ấy đánh lu trích thấy anh tú đánh lu trích thì nam bom đánh xo thấy anh tú đánh win trích thì nam bom tự động à, đánh à, lu lại tấn công điểm yếu phức lành phải trái tim băng đảng à trái tim băng đảng thì đánh ari ngon nhưng mà tầm này thì lấy cái này đép nó hơi khó Ê, tính ra lõi kiểu nó không có liên quan luôn thật lõi nó hơi củi á thật sự biến gì đây cho xem đột biến với đột biến giảm năng lượng ui đột biến giảm năng lượng à phước lành hoặc là cái này thôi mình nghĩ là lấy phước lành đi làm bán đột biến giảm năng lượng đi hợp lý đấy xin em đừng dù làm lại trận dọc le à, không không không không em tú đánh ấy cái em tú đánh ờ, giảm năng lượng ai đột biến cái tự ra trong em tú một ma ra ha là bú nhá xong kem ra áp bách chị nhé để chị ờ, săn ạ à. ai nằm chị vào đỡ à ok ok chị à vi ơi được luôn chị vi gặp lại y ờ, ở hu hu anh tú thấy sao <laughs> à sao đâu sao đâu phương anh thì bữa kiểu anh tú thấy người ta nói kiểu anh tú không thích thôi à kiểu nói nói kiểu thái độ ấy anh tú cũng không thích mặc dù là người ta có thể không như vậy nhưng mà <tsk> nói chung là anh anh thấy không không không quen thì không thích đâu bây giờ một là đấu sĩ hai là đột biến ba là ngoại binh là đẹp đừng có ra tiến công với cả vệ sĩ nhá làm ơn đấy blitz blitz xong đây có mấy cái ấn này mà cuối cùng nó ra mấy cái ấn gì đây thần tượng xạ thủ hóa kỹ với cả vệ sĩ game này có thực sự là chơi được không vậy từ từ nhá hóa kỹ mấy con ở đây nó ra à? phế vật thế nhở phế vật em tú đấy đi rồi à đánh lùn tiếp đi em tú á mai em kba mười lăm điểm mà ok nhá nam bom <laughs> thánh lùn tiếp là cút đấy nhà này còn lắp đồ nữa mình yếu mà người tiên phong ơi sao hôm nay mình cảm giác chơi game nó cứ bị gì ấy thật thật sự thật sự luôn kể cả hôm nay mình đánh ỏm vậy đánh cái nick bạch kim kim cương ấy nó cũng bị à, đấm như con á hôm nay có phải là ngày chơi game vậy hay là mình à, <laughs> một chút chạy không này em tú có overnight không mà chắc là có đấy chắc là có đấy một chút lulu giảm năng lượng à lulu giảm năng lượng à win à bây giờ mình ôn in đấy nha anh em à? mình ôn in á mình phải ôn in á thật win này bỏ này đi này bỏ này đi bỏ này đi mình ôn in nhá mình đợi đi chợ đi nhặt ngoại binh thì bách được không thì đi còn không thì mình phải làm một cái gì đó ấy. chứ bây giờ mà cứ để không như vậy thì kiểu gì cũng đi à nhà này ba ngoại binh rồi à ba ngoại binh rồi thôi mình đi trần duy hưng chơi đi cho đỡ buồn em ơi à phải không vậy phải không vậy thật không vậy được ấy nghe nó có vẻ hay ho đấy tại vì bây giờ đang cơ bản là hơi hơi hơi trầm cảm về cái ngày hôm nay đấy chị vi à. chị vi qua liền đây đi qua liền luôn đi trong túi đép một con nè không đép được một con nào <laughs> đi rồi à chưa đi được ozin ơi mới có hai chấm mà Ê, cảm giác như mình lấy một cái nick để đi phát điểm ấy nhở thì anh em nào muốn muốn lấy điểm á săn mình ngay đi thật trước khi gọi là mình hết điểm á cảm giác hôm nay không phải là ngày chơi game á mình mình đánh á kiểu nó cứ bị cái thế xấu mà sách chọn ấy pha ke à nói chung là chọn ấn thì nó hên xui thôi nhưng mà kiểu hôm nay mình không đánh vào cái cầu á gen anh ta phải gen anh ta đấy bảo nay ô mà nai mà thì đây anh tú ô mà nai đây hay là một chút zone không một chút zone nào, một chút zone ta lông hai con đấy có ấn thanh lịch cũng nhỏ hình như là không ta lông hai con nào nói chung là bây giờ chỉ có ngoại binh cứu được thôi thì chả còn gì nữa rồi nhà này có ấn ngoại binh đúng không mình nghĩ là bán đi thì được eco đi eco đi tắm rửa sạch sẽ thơm to đi chị dẫn đi luôn á phải không vậy phải không vậy nhà này level năm mà level năm lối đi riêng đau đấy tôi tiện đây top 8 thì donate luôn 50k d á tức là mình donate cho bạn à <laughs> nữa nữa nữa nữa xin em đừng nói anh xin em đừng nói thật đấy chứ trầm cảm thật đấy chứ <coughs> chơi game cảm giác bây giờ chưa biết vào top là gì thế này <coughs> hôm nay là trận thứ mấy mình like nhỉ trận thứ ba rồi đúng không trận thứ ba like rồi nhưng mà cảm giác <tsk> thế bài nó cứ sao sao á hơi fail quá hơi fail quá thuật chứ không phải là thuật anh ơi à buôn ma thuật à buôn ma thuật mà buôn ma thuật mà mình cần gậy á gậy hoặc là kiếm chắc là lấy gậy trước đi hay là mình dôn ngoại binh nhở dôn không ra mình chạy qua nick khác chơi không <clears throat> hơi bị chốc rồi đấy hơi bị chốc rồi đấy có những ngày hai nhà level năm mình gặp hết chưa mình mới gặp một nhà một cái blue với cả một cái quỷ thư rồi nè nếu mà đấy ra kiểu ấn đột biến ấy thì ngon luôn á mình đánh đột biến trận này là binh luôn á cơ bản là mình set up lõi đột biến á ơi từ từ nhá mình có hàng này có hàng này nhưng mà nhà kia cũng yếu cơ nhà kia cơ bản là họ có lõi á bây giờ mình phải làm sao mà thua được cơ một ngày lúc trước em biết ta quạt an tâm phở oa mua con này vào ui mấy con đột biến này ngon nhờ vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi gặp rồi đúng không gặp rồi đúng không ok mình nghĩ là mình thua được tại vì người ta bốn chết mà nhờ mình thì có cái gì nhở phước lành nên là cũng chưa biết nữa anh em ạ xoáy hai thua đẹp này hợp lý nói chung là mình phải lữ, giữ lưu á chứ bây giờ bài mình đã yếu rồi xong rồi còn không có gì hết á thành ra là bây giờ mà thua là đi á nhà này hình như là sắp năm ngoại binh này này thiếu con gp này thiếu gp nó là năm ngoại binh luôn đấy mạnh á <clears throat> chạy qua khác phá à? không không không không một phá một ạc là quá đủ rồi qua wow, phá à? hay là tí nữa mình chơi uzf nhỉ uzf hay là ông hoàng azam đây anh có ở gần ngã sáu không anh nhá ngã sáu là ở đâu vậy mình thì ở hà đông ấy mình ở hà đông lê trọng tấn ấy thành ra là ngã sáu mình cũng chưa nghe qua nên là mình cũng không biết nhá bây giờ có nhà nào thua nữa không nhà này level năm này nhà này level bốn à từ từ nhá nhà level bốn hơi kinh em ạ thật sự nhà level bốn hơi kinh nếu mà họ bán đi thì mình thua được á nên là mình phải chắc chắc cốp một chút nói chung là bây giờ chắc là mình không đánh ấy đâu không đánh đột biến đâu nếu mà họ bán thì mình bán nốt con red side thôi là được nếu mà để như vậy thì mình nghĩ là mình không không win được đâu nhưng mà không gặp rồi tại vì cơ bản là họ có con uh, tái chế bobby hai thành ra là mình chả sợ lắm sáu mươi tám máu năm hai năm anh có cảm thấy niệm chưa bình thường mà mọi người hơi mất máu một chút thôi nhưng mà bù lại mình phải làm như vậy á chứ trận này mà đánh kiểu bình thường là đi á form đầu game mình cũng không có để đép cơ có mấy con đấu sĩ chả có tướng ba tiền chả có gì cả chỉ nói chung là bây giờ chỉ có ngoại binh với bách được thôi bây giờ nếu mà hút nhất á, thì là ba chấm sáu nó ra cho mình một cái khổng lồ hóa thì may ra bàn bách được còn không thì à, hên xui anh em ạ hên xui đôi tám xong chạy tiếp hả này ông tú à có đâu em tú hôm nay không chạy em tú hôm nay hứa với mọi người rồi em tú không chạy đâu <laughs> chạy à? nghe hèn nhở chạy à? hay là chạy luôn không bây giờ chưa đánh xong chạy luôn không bây giờ mình sợ là thua quá ấy. thành ra là mình cứ úp cấp đi nhá cho nó chắc cốp anh em ạ bài mình cũng không gọi là mạnh lắm chỉ nói chung là trước sau thì cũng phải làm một cái quỷ thư rồi thì cứ lắp luôn đi này màn hình em này. bị sao sao á à mất màu hoài mà lu với cả quỷ thư thì chắc chắn phải có rồi phước lành thì nói chung là tí nữa không cần kiếm súng được nhưng mà có thì vẫn lắp nhá lại nước mắt nữa à nước mắt nữa thì hơi thừa hình như là hôm nay mình khởi đầu nước mắt xong rồi nhặt được nước mắt thì phải kiếm ai à, quên gậy này nhưng mà chắc là mình ưu tiên nỏ xét trước nhá mình nghĩ là cái nỏ xét quan trọng hơn kiếm súng á nỏ xét thật này hợp lý nỏ xét với cả gì nhở sojin hoặc là dây chuyền đấy nói chung là hai đồ đấy đây được cái nào thì chơi cái đấy một ngày em lỡ khóc giấc mơ chẳng thể dỗ dành để con này chắc là đép được một chút đúng không không biết là có đép được không nhưng mà cứ để ý nhá nó xét bây giờ lắp luôn thì lắp cho con ấy à lắp cho con gp à hoặc là lắp cho con này không thì lắp cho con ấy luôn cũng được lắp cho con brand luôn cũng được thêm một chút gọi là phép thôi nhà này để đây đép được con bobby không nhở nhà này mạnh đấy hơi mạnh á nhà này mạnh nhất mình gặp luôn này hơi đau làm một chút máu cho con này đi hên hên rồi ruồi đép một con không phải thôi chắc là đép được một con đấy mình nghĩ là con brand đép được một con đấy ui tí được một đồng này không top một không ọp à ê không top một không ọp xong cuối cùng không ọp luôn không khó đấy không top một không ọp tầm này à tầm này không biết là top một à vào top nổi không chứ top một gì hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều em tú à có đâu có đâu hôm nay thứ bảy nói chung là thoải mái kiểu mai chủ nhật ấy thì mình thoải mái hơn bình thường thì nhiều khi ờ, người này đi làm người kia ấy á thành ra là để cuối tuần cho nó thoải mái anh em ạ <clears throat> chắc tại anh chơi con rùa mới xui á à tí nữa mình phải đổ một chút bet nào hợp lý nhở hay là tí nữa mình làm một chút gọi là urf không cảm giác hũ ba mà bé tí nhở anh em nhở hơi bé đấy hơi bé đấy mình chắc là không úp cấp được đúng không mình úp cấp cơ bản là bây giờ cũng chả cho con gì vào được ấy thành ra là thôi nhá úp cấp không con gì vào được ngon á bán đi hết thì úp cấp được rồi cho thêm con này vào à hello anh tú à hello phúc lộc nhá trứng mười bốn ra gì vậy em á trứng mười bốn à nói chung là em nghĩ là ra lúc nào cũng đang một sách hệ này xong rồi còn trứng càng to thì nó ra càng nhiều đồ thôi còn trứng hai mấy thì ra đồ ánh sáng nhá có một loại trứng hai mươi mấy ra một đồ với cả trứng mắc thì là ra hai đồ ánh sáng đấy em nhớ nôm na như vậy thôi còn trứng mười bốn chắc là cũng ra hai đồ kiểu thế hai đồ với cả đập đồ lại là năm con nào năm con thì lại là mười mười hai máu là ba mươi sáu máu ba chấm ba ba mươi sáu máu á có thực sự là game mày còn chơi được không vậy chắc tại đổi biểu tượng cho nó thêm ờ, hiệu ứng cầu vòng may mắn chắc tí phải đổi hết đấy chứ ê xong rồi sau hôm nay mình còn ờ, chín trăm không sau buổi open eye này còn 900 điểm không phát hết điểm không em tú đại cao thủ luôn không <laughs> nghe đần đấy người ta đánh thì càng ngày càng lên mình đánh càng ngày càng tụt nào trứng mắc là bao nhiêu anh tú á trứng mắc hình như là hai sáu anh em ạ hai sáu hay hai tám nào gì á đấu sư trái tim đấu sĩ mình nghĩ mình nghĩ là lấy trái tim đấu sĩ đi lấy đấu sư tật mày hơi ấy á đấy tìm đấu sĩ bốn đấu sĩ đã này từ từ nhá bài mình có hốp ở đấy bắt đầu gọi là có một chút hốp ở đấy hết ra về mình nổ này quà to này nghe nó có vẻ hứng khởi hơn rồi đấy bao sau về mình nổ cái nhà này nhà này năm ngoại binh nhà này nhà phát minh nhà này máy móc nhà này nung chảy lối đi riêng nhà này tái chế nhà này bây giờ lấy cái dây chuyền liệu có ngon không từ từ nó có phải đột biến hắc tinh không vậy à đột biến giảm mana mà nhở đâu phải đột biến hắc tinh đâu mình nghĩ là bây giờ lấy cái dây chuyền chính nhá, ê ba nhà lắp dây chuyền luôn hả Toppy này lắp hết dây chuyền luôn anh em ạ hơi ghê đấy hơi ghê đấy khổ lên em tú à ok minh tuấn ơi một top tám đã thêm mà dương của bạn à. cả đêm luôn đấy cả đêm này top tám luôn đó ông này có biết chơi game không vậy à? không á bắn chiêu cho đép con hai con này đép nó con iz đây con bờ này lo được á mình có nỏ xét nè nó con bật nó con darius là đẹp nó con darius là đẹp cố lên một con nữa ui ném con này nè anh rơi con bờ này có thực sự là đang cứu em tú không vậy hai mươi sáu máu à đau vậy mới họp xong game này top mấy em <laughs> bây giờ mà hai game năm mươi phút thì anh tô nghĩ là game này top mấy anh tô anh tô thử đoán xem anh tô họp cái gì muộn anh tô họp đến bây giờ mới về à hai game mà 50 phút thì anh biết top mấy rồi đấy anh tu ạ xuống một cam tuấn và phát điểm cho em tú à nghe này nó có vẻ là hay đấy nhưng mà có thật sự là phát không vậy renanta renanta cầm găng thì nói chung là lên được renanta hai nhưng mà mình nghĩ là thôi anh em ạ thôi làm dây chuyền đi nó hồi phục một chút nhá Renanta thì cũng ngon đấy nhưng mà nếu mà cầm gậy cầm kiếm thì mình lấy được cầm găng về nó tù lắm thật ông này lấy găng về vô cực này ba mình phải nổ sớm ấy nhá ừ. sao thấy anh tú như kiểu đi tiếp thế à đừng có thấy đi thật đấy chứ đủ mà đâu ừ. <laughs> thốt một từ nhá mình zoom một chút đã mọi người ạ lắp đồ luôn đi một ngày em lỡ khóc giấc mơ chẳng thể dỗ dành bỏ ma ra hai à mà ra hai ghép tạm mà từ nhá bán brand này con Arwin này không có ấn đột biến thì nói chung là cũng không chơi ừ. được nên là bỏ luôn anh em ạ mình cần một con vi á bài nói chung là đấu sĩ renta thì phải cần con vi á thì nó mới tanh được anh em ơi không thì hơi khó hai bốn sáu bảy con nữa à? lại là bảy con ui đép được hai con mười bốn máu không sao đâu anh tú hiếu cũng sắp đi giống anh rồi à mười sáu máu à à mười bốn máu à Ê, ông top bảy thì sáu mươi máu mình thì mười bốn máu chắc là từ sau mình không đánh à, ngoại binh nhá cảm giác như à, mình à, đang có một phong cách đánh gọi là hơi giống gf trài đấy ba chấm năm mười bốn máu Rary. Rary. Rary kẹp vào không? Mình nghĩ là kiếm một con đột biến là nổ được á. Cho VT xin một con đột biến được không? Vi này. Vi này, Vi này, Vi này, Vi này. ao <laughs> trình à cho vt sống với cho vt con đột biến với con cassadin của vt đâu hai bốn năm đấm một phát nữa còn hai máu à thế từ từ nhá cố lên team ơi đép thêm đi cho vi đi thêm mạng sống với đừng đập ê nổ luôn ông nổ luôn ông ừ ừ ừ ok ok ok gặp nhà này nổ bằng này hợp lý chưa em nói vui thôi đừng để bụng à có đâu anh tú có để bụng này đâu mà anh tú bình thường mà anh tú đần thật chứ bộ bùm một con kha dịch một con vi ngon nhá từ từ này vi hai là bú này từ từ đã cứ phải bình tĩnh anh em ạ cứ phải bình tĩnh phải bình tĩnh có đột biến ở này từ từ rồi đâu sẽ vào đó ba cái này cho con ấy luôn đã này tí nó bỏ con này ra kẹp đột biến trước đi mình sẽ kẹp đột biến trước nhiều, kẹp hóa kỹ sau kiếm súng luôn thì đẹp mình sẽ kẹp đột biến trước đi đột biến trước nhá tầm này mazaha đã hello ờ, trần thu nhá họp bút cầu mét mà em ui nhưng mà con này hai à con này hai lại ngon quá anh em ạ thật sáu đấu sĩ cũng ngon mà bây giờ như vậy cũng ngon cơ thật kiểu như nào cũng ngon á còn không thì bỏ đột biến đi nhở bỏ đột biến đi mình nghĩ là ưu tiên hai sao đi không phải rao sau lên cấp nhá rao sau lên cấp là đẹp rao sau lên cấp đi sao anh tú non thế à? anh tú lúc nào cũng non mà tưởng gấp chia nhập anh tú rồi chứ à nhà này chắc là lo được anh em ơi nhà này cna một tầm này à tầm này cna một thì phải lo được chứ đúng không nhờ ma hai của mình chưa có đột biến ấy ê thật từ nhá giống người ta sắt thông hoa rồi mà bài mình chưa gọi là tràn vào xong được vậy có thực sự lo được không vậy các ông vt này được đê đừng có thua ok nhưng mà lên cấp thì còn được mấy tiền để mà rôn nào yếu đấy hũ gì đây em hũ ma hũ quỷ hả em tú hú bé mà chị vi hú năm hú sáu gì à nói chung là có một con vi là ngon rồi ấy cơ bản là bây giờ lên cấp thì nó hơi ít tiền thôi nhưng mà nếu mà có tướng thì vẫn phải lên á có tướng thì vẫn phải lên á phải lên á tầm này không có đợi đâu kiếm một con đột biến mà đép đá anh em ạ con này hai này con xin một con đột biến nè con chó ghét này hơi tốn slot anh em ạ thật sự siêu côn với cả con này à sao cảm giác bài càng lúc nó càng khó vậy anh em hai con đều ngon cơ phải bắt cả hai à tập nhân này làm gì còn dao sau mà phải còn đấy trong ông tú còn với bùm con vi của mình chắc là lo được anh em ơi vi hai nó là mạnh á sao con senna này bắn một phát hồi máu nhiều đấy ui một pha đấm không tệ nhá ok Ê, mình nghĩ là không cần cảnh binh đâu bỏ đi chứ bây giờ mà khóa lại nữa thì tí nữa mất công lắm chưa có con đột biến nào luôn mình cần một con đột biến đó, thật không có đây ôi mà bây giờ bỏ này đi cũng không được cơ phế thế siêu cô này tí nữa mình kẹp á nhà này yếu nhá nhà này con đi đang một này từ từ ngày lo này chó vô thay ờ, loi loi vẫn sáu đấu sĩ này em mà em tú biết rồi nhưng mà ý là nó không ngon á từ từ nhá này em tú lo được ok từ từ đi từ từ đi bình tĩnh đi bây giờ kiếm con gì nữa nhở con uh, à, cassadin ấy thì ngon ê nhưng mà từ từ nhá giống con siêu cô này bút một hồi tem mình chết hết đấy tem mình cơ bản đang trâu ấy cho siêu cô này liệu nó có hơi bóp không con vi còn sống là được nhá hai này hai này búp hai này búp hai này win rồi anh em ạ từ từ nhá né được cái top tám á này v hai v hai ở chợ nào v hai ở chợ nào vi cầm gậy vi cầm gậy trên ranh này bốn chấm người ta vẫn sinh ra một ranh cao thủ tầm này bốn chấm ui nhiều xẻng đấy cái xà à? cái xà bây giờ mình cần cái gì nhở cần cái kiếm súng đúng không mình lấy kiếm súng đi không ham cái xẻng nhá tại vì bây giờ mình lấy xẻng về ấy, cơ bản là mình cũng chả lắp được gì ngay á mình chết luôn đấy nếu mà có gai xa thì mình lấy được còn không thì thôi anh em ạ nhà kia hai xẻng này nhà này bảy hoa kỹ đỡ phần hai hai con renta nhà này cũng toàn rác ê hai nhà anh chuyên nào, à không là kia lối đi riêng em ạ v hai nhá từ từ này bách một chút này này cho mình một cái gì phép màu thì được được không đây rồi mình nhớ bỏ siêu côn tạm đấy anh em ạ tầm này siêu côn mà bóp lắm bài mình cơ bản là chưa có đam gọi là đam sốc ngay á từ từ kẹp siêu côn nhá một chút đép đã đép đến năm quái đã tính tiếp anh em ạ eco lại đến năm quái đi tầm này chết bỏ nhá ừ thật ra là chết chết bỏ chết không có làm cái gì đâu chết bỏ nha <clears throat> gặp nhà này à gặp nhà này thì con twin hai nhưng mà bù lại người ta gọi là bài hơi kinh á nhờ con vi của mình chưa có hai kỹ nhở anh em nhở con vi của mình mặc dù là cũng mạnh ấy nhưng mà có hai kỹ nữa thì thôi tí nữa đợi con reanta nhá <clears throat> nhưng mà tầm này reanta một mình cũng chưa thay đâu mình nghĩ là tầm này con mazaha lo được á đấy lo được nhà này này cho sicon mà bóp lắm thành ra là thôi chậm một chút đi chậm một chút đi ok bây giờ không có ba mươi lăm máu ở, ở, ở lõi ba nhở thành ra là bách cũng nó hơi khó mười bốn máu kiểu đấm một rau năm con là đi rồi còn đâu trận này cố dẫy được cái top năm top sáu là đẹp top sáu thôi cũng được ấy khảm bảo thạch phóng hỏa với cả nung chảy mí là khảm mới nhở phóng hỏa thì mình có ấy phải là cái này đi kazik à kazik không kazik kazik ngon hơn cassadin á nhưng mà kazik bây giờ mua vào thì không tích được tiền chỉ cần ngồi tí nữa kiếm được con Renanta nữa thì bỏ con này đi thì nói chung là mình có ba hoa kỹ với cả hai học giả đa mà con này cũng ok siêu côn trận này chưa chắc là mình kẹp đâu nhá nếu mà có victor thì mình kẹp sau không có độc hành thì lúc nào tôi cũng xếp như độc hành ấy à phải xếp như vậy ấy chị vi xếp bo bo lại ăn đam hết cả team á em tú xếp như vậy em nghĩ em tú nghĩ là mắc binh á không phải mắc binh nhưng mà xếp như vậy nó hiệu quả thật còn xếp bo lại thì nhiều khi con jihin đam một đống này hay là con ori xoáy một lúc một đống này và ramfc một góc này nó cũng đâu để làm gì đâu cơ bản là lúc nào mình cũng xếp con này cùng góc với con mazaha thì em nghĩ là ok rồi kiểu skip dùng góc với mazaha thì nó trừ gắng phép là ok cặp này chắc là em tú win này con jihin cầm đồ này chắc là mình win được á lấy khảm nhá bài mình thì không có ba sao thành ra lấy khảm về thêm đam đi với cả bọn uh, renta đấu sĩ á, mình nghĩ là khảm ngon á tí có victor thì khảm mắc binh luôn Ui, từ từ nhá con vi đấm cái này về hơi ghê á thật đấm về cảm giác hơi kinh kinh á mà may nhà này đang toàn một sao anh em ạ nhà này mà hai sao cơ với sợ ê nhà này toàn một sao mà gần win mình con vi của mình chết nhanh chưa nhà này mà hai sao chắc đấm mình ối rồi ôi ấy bịp nhở bài này trông mạnh đấy chị vi cứ chỉ thách đấu chi game thôi à khó đâu chị vi đang gọi là ấy mà nói chuyện đâu mà có chỉ gì đâu mọi người trên top ông này là ngon nhá ông này lý chín à à đâu chưa lên được tám mà lý chín gì á nhưng mà ông này có mấy con năm tiền là ngon á à bổ sung chiến thần với cả con nico à chỉ cần ngồi với em chút thôi được không quân sư là hợp lý mọi người mọi người mọi người đang xem ở trên live trên follow cho mình xin một like một follow nhá thank you anh em nhiều nhá thì nói chung là mình đánh hơi đần đấy nhưng mà được cái là mình sẽ cố gắng <laughs> thằng em ổn không vậy à vẫn ổn mà anh đô em tú có lúc nào không ổn đâu ma ra hà à? kháng hiệu ứng à chắc là kháng hiệu ứng thôi còn gì đâu thôi zone nhá zone kiếm delta được thì đổi không thì thôi delta này con này hai à cứ lên đi đã delta này xin nick à mình muốn lấy hóa kỹ về cho con này nó trâu hơn một chút đấy anh em ạ cái này cho được con nào ngon ngon không đây rác đi nói chung là có cá chê hay là có con gì nhỉ có con cá chê hoặc là con uh, cá chê hoặc là con gì ta bích to ấy thì được nhưng mà bây giờ chưa có anh em ạ cho con vi cho nó trâu nhá không có hóa ký nó yếu lắm manzaha bỏ một chút pháp sư đi nhưng mà được cái đánh con vi trâu trâu cũng được con vi này đấm đi Ui, nhà thuật sư này cảm giác kinh đấy mình còn cơ hội zone không vậy đừng ê giống không giết được con mo này lắm con mo cầm giáp ngai với dây chuyền bị khủng anh em ạ một đấm cố lên tim ơi ui con này hồi hồi hồi man hồi máu rồi delta hai chắc là mình đổi đồ xong rồi mình kẹp con uh, simcon vào mà delta hai thật ui mazaha ba là cũng ngon đấy chứ đùa đâu hay là mình dôn delta ba nhở mazaha ba thì tầm này bách luôn á vậy thì bán siêu côn đi nhá trận này chắc là mình à, cố dùng mazaha ba đi uh. hay nhá từ từ nhá bàn mình tí bỏ ra hai con được kẹp con này với con này vào khá là hay nhá khá là hay nhá <clears throat> vậy đi vậy đi vậy đi né cái tim bắn ui nhà này galio hai hơi kinh nhở anh em nhở galio hai ba hình tượng chưa chưa ba hình tượng thì phải nhưng mà họ bù lại họ có bàn tay ui cảm giác con vi của mình hơi yếu đuối thì phải thật con vi của mình hơi yếu đuối một chút á không biết là mazaha có lo được không từ từ này từ từ này còn mỗi con galio này còn mỗi con galio này hợp lý chưa quá lại ông ta cứ quá lại đi nhở thật ra là victor bây giờ thay thay là con rác à cứ khóa lại đi nhá tại vì tầm này mình chả rôn gì á khóa lại đã top tám thì follow quá nữa nữa nữa chị nói em xếp giống như xếp độc hành thôi chứ không phải là bảo ờ, không nên xếp thế à. ok thì em cũng bảo gì đâu mà mình có thể hát là chút thôi thay vì chít chít thôi được không á chít thôi à gì đấy tuấn anh nhà này honori bên kia nhà này tim băng ở đây nhà này đỡ vần ở đây à từ từ nhá để con rác cùng góc đi ê nhà này mình dãy được đấy từ từ nhá mốc ba khổng lồ mấy update này em dạo này ít chơi quá mốc ba khổng lồ tăng thêm một nghìn tám trăm máu nhanh tô ơi nhưng mà nhà này thì nói chung là con ori đang một thì mình nghĩ là không sợ lắm đâu con kia thì cầm à, cái cung à, xanh vô cực với cả chưa có diệt nè mình nghĩ là lo được á mazaha của mình người ta chiêu nhiều là win á ê nhưng sao cảm giác mình thấy con vi lần này nó yếu hơn đấy nhở anh em nhở cái lobby này mạnh nhở từ từ nhá top năm mã này à quên top sáu mã này vẫn dậy nha vẫn dậy nha ok đừng tham man anh ơi á phải tham á Ui, pháp sư này hóa kỹ này hóa kỹ à hóa kỹ hoặc là pháp sư hoặc là chiếu mình nghe là lấy pháp sư đi pháp sư thêm đam đi nếu mà lấy hóa kỹ thì nói chung là mình bỏ được con này ra hoặc là mình bỏ bớt một con pháp sư đi à một con đấu sĩ đi mình kẹp năm hóa kỹ vào nhưng mà <tsk> năm hóa kỹ cũng chả để làm gì hết thật mình đã đánh bằng tanh mà đúng không mình nghĩ là lấy pháp sư đi nhá cả team thêm đam là hợp lý nhất rồi vi không có quyền năng à ừ vi không có quyền năng ờ hợp lý hợp lý vi không có quyền năng đúng rồi đấy ừ, ừ giờ mình mới để ý này hay hay hay ừ, mình quên mất á pháp sư nói chung là con nào cũng được nhưng mà mình nghĩ là cho renta đi nó cộng thêm một chút gậy nhá mười đam đi thì nó cũng ok giờ gặp nhà này nhà này nhà này cái tim băng ở bên đây cái ô hình tượng bên đây nhà này con à, này ở đây vậy ừ, đi nhà này mình nghĩ là win được ấy nhá nhà này hơi yếu này từ từ này nhà này con lo được á lo được nhà này cố được cái top sáu thì đẹp à cố được cái top năm thì đẹp ừ con vi của mình không có quyền năng trong tù nhở ui con vi kìa ê con vi bị cc bất tỉnh luôn à con vi này có thực sự là mạnh không vậy con vi chết thì mình thua rồi Ê con vi yếu vãi nhưng mà mình được top năm không á chắc là được top năm đấy nhở thua ít hơn không hai bốn năm hai bốn năm là mười máu với cả năm mà hình như là mình thua ít hơn á âm sáu với cả âm mười một là hợp lý nhá con vi của mình nhanh chết quá thì ma ra hai nhiều đam này nhưng mà con vi của đấy quả đấy con vi của mình có quyền năng á thì ngon luôn á thật quyền năng thay cái gì nhở quyền năng thay cái nỏ xét trận này là đẹp tại vì cơ bản là con mazaha có trừ gắng phép rồi thì mình nghĩ là quyền năng thay nỏ xét là đẹp nhưng mà mình nghĩ là bài mình rách rách á đầu game đánh kiểu nó nó cái thế nó không đẹp á mình nghĩ là mình đánh ôn in ngoại binh các thứ như vậy đánh là khá là hợp lý rồi á trận này mình nghĩ là top năm là thành công mà không không tệ quá đâu hợp lý nha bắt đầu gọi là lấy cảm giác gọi là bắt đầu <laughs> chơi được rồi đó đột ma ra hà nói chung là tình huống mình đánh được như thế thôi á nên là một ba tám năm luôn vi không được chơi game ừ vi của mình tanh hơi yếu với cả nó bị cc đến chết đấy bài nhà kia thuật sư á xong rồi nó cứ búp búp búp búp xong rồi nó cc nữa cơ ori xong rồi lulu xong rồi bờ ram xong rồi tim băng và mùm thành ra là hơi khó cho em tú á hơi khó một chút tối nay phát hai trăm điểm nữa thì ngủ ngon <laughs> tối nay phát hết luôn không mình tụt mười chín hạng sau ngày hôm nay tức là hôm nay là đan đầu là mình là một một năm bảy mấy á nhưng mà cuối cùng là bị tụt hết rồi anh em ạ ừ. từ từ nhá nick này của mình sắp lên là top 3 này Ê, hay á chắc là mai mình phải một chút chiến chiến lên á một k năm sao mà còn xuống một k ba vậy em tú à nhưng mà em tú có hai nick anh chiến ạ thành ra là em tú đánh thoải mái mà tà tà thôi mình có hai nick á kiểu bây giờ hai nick ấy mình nghĩ là kiểu gì cũng sẽ có một nick bị tụt thôi thành ra là cứ đánh đi sau mình luyện trình là được với cả mình luyện cho cái giải đấu á ừ, đổi bét đổi vận đổi bét đổi vận cảm ơn gia khánh tặng xa cho mình nhá cảm ơn bạn nhiều nhá em tú đổi con bét gai đổi con bét gai làm con chuột đi em tú ngày xưa đánh con chuột hơi bay ấy một chút chuột chuỗi nhá mùng mấy ra bản <coughs> mùng mấy ra bản bbe á hình như là đâu đó khoảng à, một tuần đến à, mười ngày nữa nhá mình đoán là tầm đấy thôi vẽ sự kiện nào kết thúc trong hai mươi lăm ngày nữa này tức là sắp ra bản mới rồi đúng không nhận miễn phí hai mươi lăm ngày nữa áp bách chị đi à ok chị vi ơi đây đây đây đây ok Ê, gf này gf <laughs> mà urf không anh á mình chắc là không đánh urf đâu mình đánh đánh ranh đi nốt biểu tượng đi anh à ờ biểu tượng à ơ mình nhớ là đang biểu tượng không có hình gì với cả level một hình như là hôm nay mình đánh một trận urf á thành ra nó lên luôn thôi mình làm một chút gọi là ari khăn càng đỏ đi hay là con này ra su không à, á này va rớt là va rớt mà nhìn giống ra su rồi nhở <laughs> con này cười hay rồi ấy con này dễ thương nè biểu tượng sự kiện biệt đội siêu thú à hay á con này đẹp á ủa nhưng mà cái này là cái gì vậy ta ừ. apple em đi à em là cái gì đấy em là cái gì đấy anh à, tính ra là có mấy chục bạn à thật ra là bữa mình có năm mươi người ấy nhờ mình ad một bạn nên là mình hủy bớt rồi á cơ bản là không không quen á mình nghĩ là ép không được không ép không được một chút urf giải trí đi em tú à tí nữa đi anh chiến thôi tí nữa đi tí nữa đi còn hôm nay thì vẫn à, đang gọi là thời gian nó còn dài mà hôm nay em tú chắc là live muộn một chút nên thành ra tí nó chơi cũng được giờ cứ làm bài bắn cờ đây kiếm lại một ván gọi là cảm giác vào top đi chơi cho nó gọi là hay hay một chút chứ áo top mãi nó cũng gì gì á gì gì á không ổn á big city big city boy big city Big Spend Super bộ thả team Mid Midfortune này Morgana này Mid Midfortune chắc là trận hành ngoại binh à động lực màu vàng ui trận này nhiều đồ đấy hình như là bảy ngoại binh à hai năm chắc là năm ngoại binh trận này hai bốc đồ sao mắt của bên mình ấy thường thường mắt bên phải giật giật là nó có biểu hiện gì vậy ta mắt bên phải mình nó hơi giật giật đấy nhá nó có điểm tốt hay điểm xấu vậy con trai mắt bên phải điểm mà từ từ nhá mình lên mạng mình đọc á luôn đấy trước ngày mai đánh giải đấy mắt phải giật nam nháy mắt phải ở nam là điểm gì con trai giật mắt phải hên hay xui nháy mắt phải nam là điểm gì nói lên điều gì mời các bạn cùng tham khảo bài viết nháy mắt phải ở nam giật mắt phải nam là điểm gì xem nháy mắt phải ở nam trong xem bói tử vi hay về mặt tâm linh hiện tượng nháy mắt không có liên quan tới vấn đề bệnh lý bao giờ cũng tiềm ẩn những điều bí mật thường là điểm báo cho người ta biết sự kiện sắp tới là vui hay buồn ui mình cứ tưởng là là vui chứ thêm mấy chữ hay buồn làm gì không biết nếu như trong tướng số thì người ta dựa vào các yếu tố từ hình dáng người tay chân mặt mắt tai đến các dấu hiệu đặc biệt trên cơ thể như nốt tuổi đường chỉ tay gò bàn tay để đoán số mệnh tính cách suốt cuộc đời của người đó ủa rồi cuối cùng là cái gì nhanh nhanh lên cho người ta còn biết nào nháy mắt phải ở nam từ hai mươi ba giờ đến một giờ à? bây giờ chưa là hai mươi ba giờ này vậy là bây giờ đang là khung giờ từ mấy giờ nhỉ từ từ nhá mình xem đã bây giờ đang là khung giờ từ hai mươi 21 giờ đến hai mươi ba giờ nếu giờ hợi mà nam giật máy phải có nghĩa là bạn đang cần phải thiện trọng với những ngày tới đây đây là điềm bao báo rắc rối bạn dễ gặp phải Kìa tiểu nhân gây ra những bất lợi và dễ vướng vào chuyện thị phi tranh cãi ui hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi chết sợ đấy hỏng rồi điểm xấu nhá điểm xấu này sắp tới đây là điểm xấu này khung giờ gọi là 21 giờ đến 23 giờ này thiếu đồ ý anh à mắt phải giờ là sắp có bồ đấy em à phải không vậy anh thô sao em đọc nghe nó bảo là điểm xấu các thứ gì vậy kết bạn im game nha. em hưng đi à ok nhá mừng ơi thì em tú kết bạn nhá em tú vô trận mất rồi em tú mới đọc cái kia á ừ. không vào top không ọp mà được luôn cái này thì easy nào top thì easy mà top một thì nó mới khó thôi điểm xấu em tú ạ biểu hiện của việc thèm chè gì đấy sao lại thèm chè được xin em đừng dù không nhận nước mắt nữa nhá mặc dù là mình toàn là nhặt cái khác nhưng mà không tranh được á làm một cái cung đi hay là món uy lao nhở không làm cái cung đi cho dễ chơi đây rồi nhặt được cung rồi nhá lần đầu tiên tranh đồ này đúng là về với con bét gọi là sở trường đấy em tú chuột chuỗi nhà này nãy hình như là đánh chung với lobby của mình rồi bây giờ ao luôn rất là top bốn à trứng trứng chín này một trứng gọi là trung bình này khá là ok đấy ok chị vi à u uh, hay chưa hay chưa một xoáy gậy nữa à cuồng đao à cuồng đao hoặc là nỏ xét hoặc là gì gì cũng được một ngày bảy nháy á <laughs> một ngày bảy nháy hơi nhiều thì phải con da darius hai à da darius hai ui đột biến kia đột biến kia mình nghĩ là thôi nhở không cần đâu con này cầm cung không ngon lắm nhở chắc là bán Darius đi anh em ạ bạch kim hai top một được ba mươi điểm là elo có bình thường không á bạch kim một từ từ nhá mình bán đi nhá bạch kim hai top một được ba mươi điểm elo thấp á elo thấp á không bình thường đâu ừ, elo thấp đấu trường hạng ruồi hay là mình đánh một trận gì hạng ruồi nhỉ ê ta lông lâu rồi mình chưa đánh á thật hay là làm một trận ta lông mong anh em làm một trận ta lông nhá tại vì nếu mà bây giờ đánh phần lách thì lấy độc hành còn lấy cái đấu trường hạng ruồi thì đánh ta lông từ từ nhá đột biến ấy à đột biến hút máu thì lấy cái này không ngon lắm nhưng mà nếu lấy cái này đánh lu trích ngon nhở thôi mình nghĩ là làm trận ta lông đi cơ bản là bây giờ mình uh, mất điểm nhiều á thành ra là mình nghĩ là đánh cái gì nó vui vẻ đi vui vẻ không quạo đi con này con này à. mua hai con này thì chắc là ngon hơn nhở làm một trận đờ ra vần nhá à quên làm một trận ta lồng nhá lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh hai ô ở đây khá là ngon này nói chung là meta cuối này ấy, mình đánh giá mấy cái lõi như kiểu là giáp tự chế hay là khai sáng ấy thì nó hơi củi anh em ạ lối riêng nữa tại vì à, bây giờ cơ bản là nhiều đồ á thành ra nó hơi củi không ngon lắm đâu bán đi Ê, lại là năm tiền à trận trước mình cũng năm tiền trận này cũng là năm tiền game này chỉ cho mình năm tiền thôi à bài mình có thực sự là đép không vậy còn không thì mình bán đi nhá Ê, hay làm trận ta lông ấy nhà ngoại binh không phải nổ ở sáu nhỉ nghe nó có vẻ hay á lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh không mình đang muốn mình đang muốn lấy một chút gọi là dốc đồ ấy mình lấy một chút dốc đồ anh em ạ thành ra là mình như vậy luôn đi để đấy nó có dốc đồ thì ấy nhá ta lông đâm con mít thì không được rồi nói chung là hai chết thì chấp nhận là eco thôi coi như là eco trắng thôi thu nguyên nhà thôi nói chung là đánh như cái trận hồi trước á à trận bắn trước á thì ôn in lúc đầu một chút có phải vt làm mất áo vàng rồi đúng không sao không mặc vậy à có đâu em tôi vẫn có mà nhưng mà bây giờ thời tiết đang nóng á mặc vào nó chảy mồ hôi các thứ á sợ lắm khi nào đến mùa lạnh em tú mặc thao mà coi mặc không biết chán cơ bản là không phải là mặc không biết chán mà là không có đồ để mặc á kim cương một top một bốn mươi điểm ổn không á kim cương bốn á kim cương bốn top một nói chung là bốn mươi điểm thì cũng bèo bèo á không gọi là nhiều lắm bình thường thôi tạm tạm không nhiều nhá hy anh hello lộc trần nhá làm game Darius Carry à Darius Carry nghe đần đấy chắc là mua mấy con này để mà đép đi anh em ạ cơ bản là bài mình cũng bài mình nghĩ là mình cũng chả ăn được ai đâu nhà này level năm nhà này level bốn nhà này level bốn mình nghĩ là người... Ui, từ từ nhá không một nhà này yếu đấy có một nhà bên kia hơi yếu nhá hy vọng là đừng gặp ui gặp luôn là đen đấy gặp luôn mình sợ win á cơ bản là bài mình có cái gì nhở có cái ờ, đấu trường hạng ruồi á, thành ra là mình quy được nhà này á chúng ta lông mạnh quá đấm nguyên nhà luôn đấy chứ đùa đâu mất trích thì hơi dở may là trận may là tuần trước mình còn gọi là eco tiền nữa nhưng mà như vậy nó tí nữa nó nghèo lắm nhà này hai con ngoại binh rồi có cái lõi này à ngon nhở tí nữa ra con uy lao nữa là bú ấy chứ đùa đâu gớp chìa sao rồi vt à gớp chìa sao là sao mọi người gớp chìa ọp rồi gớp chìa bình thường mà mọi người <laughs> vẫn gọi là chơi game này mà ngoài lỡ lỡ em tú còn chơi gì nữa không á ngoài lỡ lỡ, à? ngoài lỡ lỡ. ngoài ll em chơi mà anh tô ngày ll nói chung là em tú còn chơi năm năm nè em tú còn chơi uh, ờ, battle round nè nói chung là ngày xưa em tú chơi nhiều lắm anh tô ạ ngày xưa thì em tú chơi cả đột kích nè xong rồi chơi gunny nè chơi uh, audition audition thì nói chung là chơi vui thôi còn nếu mà để đều mà gọi là trai hạt thì em tú chơi gọi là fifa này fifa zing speed zing speed với cả cf thì nói chung là chơi cũng bình thường với cả em chơi battle round nữa đấy mấy cái game em chơi đấy ê chọc vào con gần na giống nó lên nộ ấy, xong rồi mình không đép được con nào lắm ui đúng thật là như vậy rồi anh em ạ ai da ê ném con gần nào ném con gần nào ném gần nào ui không ném gần nào mới cả ông không kịp để ném á <laughs> có chơi gái không à có chơi gái không à em không á anh tô ơi em không á em ngoan á anh tô ạ làm một cái đại bác trước nhá đại bác ba tiền khá là ngon này con ta lông cầm kiếm thì mình có thể lắp chấm súng mình nghĩ là lấy ta lông đi lấy con tan lông trước nhá cho chị vi cung đấy cho chị vi cung em tú biết chị vi gần cung chồn lè bị loại chưa anh à nói chung là chồn lè bây giờ nếu mà tỷ lệ gọi là hốp nhất thì là ba cái top một thì còn cơ hội một chút trừ khi với trường hợp những cái người gọi là ở dưới vào ngày mai đánh nhá phải là top bảy top tám đấy là chè phải ba top một nhá mà ba top một thì mọi người nghĩ khó lắm chỉ có thể là nghĩa đen đi thôi đấy <laughs> xin donate mua skin uh, zumi à mua skin zumi à bây giờ mà bán hai con này đi thì được ba mươi tiền nhưng mà cơ bản là bài mình thua rồi à bài mình win rồi ấy bây giờ để thì đép nó cũng ok cơ lại có nhà này nữa mình nghĩ là bán á phải bán á thật bài mình không bán đi thì nghèo lắm bây giờ phải tích tiền thôi anh em ơi anh tú vẫn chơi lố lờ như là một cái <laughs> khái niệm cả nữa nữa nữa nữa anh tú có phải là người như thế đâu <laughs> con ta lông à con này có chiếu đúng không vậy năm con à ê ui sao con này tự nhiên ra được đâm con lulu được hay nhở mỗi tội là <tsk> không đủ đam anh em ạ ra đâm con lulu hay á em tú chưa đi chuẩn di hưng à em tú làm gì có tiền đâu mà đi hai trăm điểm cộng bốn mươi bốn là e lo bình thường hay ít vậy anh tú á mình nghĩ là bình thường ấy không ít đâu không ít nhá bình thường ấy nói chung là được á ổn luôn á còn chừng nào mà kiểu cộng năm mươi sáu mươi thì nó gọi là nhiều thôi còn bốn bốn thì mình nghĩ là ok rồi tầm đấy chung chung mà không có ít đâu đao sau còn sáu mươi bốn máu à leo vip à leo vip thì nói chung là không ngon á nhưng mà mình cứ mua đó nhá mình cứ mua đi một ngày bảy nháy à không không không một ngày bảy nháy em tú cút luôn á <clears throat> hồi trước coi chuồn lè đánh hay thật toàn bài tự ra toàn bài tự bui không theo meta hồi đó còn chưa biết vd là ai á hồi đó chắc là em tú còn chưa livestream hay là gì hết đấy đúng không anh tố lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh làm cái kiếm súng đép không ta mình nghĩ là trước sau thì cũng phải lắp á thành ra là lắp luôn đi tại vì mình chốt ta lông nổi á nhờ mình nghĩ là lắp thì lắp cũng chả đép một con nào đâu người ta mạnh quá ai da không sao nhá bao nhiêu điểm lên đại cao thủ à bao nhiêu điểm á mình nghĩ là tầm này là phải tầm năm sáu trăm rồi á tầm này là phải khoảng năm sáu trăm rồi á tại vì uh, cách đây tầm một hai tuần thì là ba trăm rưỡi bốn trăm rồi thì mình nghĩ là mỗi ngày nó kiểu lên mười hai mươi điểm á thì bây giờ chắc là khoảng tầm năm sáu trăm một k hai top hai mười lăm điểm thì sao ông tú mà nói chung là một k hai thì uh, trên một k nói chung là gặp cái lobby tùy đâu mà em cũng nghĩ là tùy tầm khoảng một k ba trở đi bắt đầu mới gọi là trường hợp đấy nó gọi là xảy ra nhiều đừng ngồi top tám rồi sủi like nha anh tú à anh à em tú à được được nhưng mà nãy giờ toàn là xin ra với cả ấy thôi anh em ơi toàn là sinra với cả cái gì không á thật mình chưa thấy con ấy đâu nhá mình chưa thấy con gì nhở để han ta lâu ngon không không nghĩ là một con Ui, không hai con đi nhiều khi con sinra bóp lắm ê để như vậy có thực sự là win được không vậy quỷ thư à cho này cái này đã cầm cung đi đóng thua mệt lắm đai máu à không mình nghĩ là quỷ thư với cả zekia thì đẹp hơn ê giống thua vậy đừng có mà ấy nhá ok bán luôn đi tích tiền đi bán đi bán đi bán đi bán đi bài mình nói chung là tí nó lên sáu zone nhá zone ta lông hai giữ máu lại nè bùm ui lại là con này à nãy giờ mình hút với con kia mà nó không ra anh em ạ nói chung là đao này mình thắng hay thua gì cũng được tại vì đao sau dù gì mình cũng lên cấp mình zone nữa thành ra là mình nghĩ là thoải mái như vậy không ok sát thủ ngon hơn nhỉ anh em nhỉ bỏ tiến công rồi đi bây giờ đồ này mình suy nghĩ đã nào một cái đại bác này một cái quỷ thư với cả một cái kia một cái quỷ thư với cả một cái zeke là hợp lý <clears throat> em tú vào team gf hồi nào á em tú vào team gf hồi uh... nói chung là cái mùa mấy nhỉ sau cái mùa gọi là con garen á con ham á sau cái mùa đấy là mùa mấy á nói chung là sau mùa đấy em vào nhá anh tôi nhưng mà còn ra ngoài hà nội thì chính thức là tháng mười tháng mười một thì năm ngoái ấy. em nhớ ở đâu đó khoảng đấy bài mình win rau này cũng được rau sau mình roll rồi anh em ạ thành ra là cũng chả sao đâu tập này giữ máu lại là ok luôn đấy chứ nhà này ba ngoại binh hũ bốn chín mươi chín máu à lobby này tí lại có mấy ông gọi là siêu khủng khiếp rồi đấy lại là con này Ê, làm ơn đấy Ê, lại là con này á ta lông hai cầm cái này không à vẫn phải lên thôi anh em ơi mình vô cái form ấy nhá quỷ thư này có ta lông vip rồi nhưng mà bây giờ đang ấy à chưa cho vào được à chưa có thanh lịch luôn này bài mình cơ bản là dôn toàn ra cái gì á toàn là xin ra vip xong rồi leona vip không à nói chung là quỷ thư bây giờ không ngon lắm nhờ vẫn phải lắp nhá về lết mình nghĩ là vẫn phải cần á thế một ca tư điểm top một được một trăm k thì elo cao hay thấp á <laughs> nữa nữa nữa sao bài ông tú giống mọi giống niêm điểm á sức sống mới lá chắn tầm một xa và phóng hỏa phóng hỏa chắc chắn là không cần rồi sức sống mới à mình nghĩ là lấy là chắn đi tầm này mình nghĩ là cần trâu á con này không cần đâu mình zoom một con ấy đã nhá một con thanh lịch đã đây rồi ok thanh lịch này and like don't win in go this time eco hoặc là con à, mình nghĩ là cho con này tạm đã nè cho này tạm đã đai máu à đai máu thì random ra được ra ke còn cái này thì random một tim băng mỹ là cho random ra cái này trước đi ok nói chung là tầm này mình nghĩ là đép được rồi á thành ra là từ từ đã cứ thoải mái đi chậm chậm đi chậm chậm lại mà chắc đi em tú có được đi tiếp trong giải không bao giờ đánh tiếp thế à? mai em tú mới đánh trận cuối nhá nói chung là mai nếu mà em tú được khoảng tầm mười lăm điểm trở lên thì chắc là em tú vào được tiếp á còn nếu mà mai cảm giác mà thấy em tú dưới mười điểm là em tú đi á phải trên mười lăm cơ nhá nói chung là mai mình phải trên mười lăm thì mới được vào tại vì bây giờ điểm mình cũng chưa cao lắm á and lie don't win in golden lie bây giờ mới bốn con ta lông à nói chung là tầm này mình nghĩ là tông lung hai bình thường cũng đép được xong rồi tí nữa rôn con ấy nữa rôn con gì nhở leone hai với cả eco hai nữa binh á tầm này chắc là mình lấy đại bác thôi đại bác trước mặt luôn này là mấy đại bác đã là mấy đại bác đã nhà này à ui tầm này vẫn leo bốn là muốn đòn ông kia đúng không căng nhở ui level ba level bốn đòn nhau à hai ông này kinh đấy đúng là bản lĩnh của những người đàn ông đấy hay đấy lô tú và hello quý trần nhá anh em nào mà đang xem trên live cho mình xin một like nhá thank you anh em nhiều nhá còn anh em nào mà được uh, yêu quý hay là gì mình thì có thể uh, cho mình xin một flow thank you anh em bây giờ mình đang phân vân giữa việc năm thanh lịch và bốn xin thì bây giờ bốn xin của mình đang gọi là full hai á thì mình nghĩ là bốn xin ngon hơn nhưng mà nếu mà để tích tiền thì phải thanh lịch thì phải là năm thanh lịch thì nó ok hơn năm thanh lịch cơ bản là thêm máu cả sức mạnh phép thuật cũng khá là ngon mình nghĩ là năm thanh lịch đi thôi từ từ đi tại vì cơ bản là tầm này mình có thể bán con này đi cũng được mình chưa cần vội đâu con bờ ren thì tí nói chung là zone được á thoải mái tầm này mình cần win á phải giữ máu lại nhá có tiền có máu thì mới gọi là bách được trận này cơ bản là tí nữa hai nhà ngoại binh nó kinh lắm bán con này đi còn không thì tí nữa mình đánh xin r hai hai thôi cũng được xin ra thì rôn dễ hơn á and like tầm này nói chung là mình đẩy phải tầm năm sáu con rồi gặp mấy nhà bo bo thì mình mới đi thôi mai đánh giải buổi chiều hả anh à mai anh tú đánh buổi chiều nhá chúc quỳnh ơi Uầy, cảm ơn vân thiên nhá vân thiên hãy xin like hộ mình nè thank you vào vòng trong có tính điểm ở vòng bảng nữa không hay bỏ hẳn luôn vậy á vào vòng trong thì nói chung là đánh bán kết thì mọi người à, thì nói chung là đánh bán kết thì mình nghĩ là đánh à, loại trực tiếp thôi mà chứ không không tính điểm bình thường nữa đâu đao này mình phải cần win đấy nhá nhà này maza hai kinh đấy sáu pháp sư nhà này blitz hai à trông sợ đấy gần na để bên đây nhà pháp sư hơi kinh nhà này à nhà này lucian một nhưng mà mình để cùng góc này nói chung là không biết là có win được không nhưng mà mình xếp như vậy chắc là nghĩ là mình nghĩ ở mắc binh nhất nữa mình nghĩ là đâm chết con lucian thì win á này lát rất lửa luôn hả căng vậy lắp sắt lửa chi má giống thua đấy nhà này kinh đấy à con ta lông của mình cơ bản là không có ấy anh em ạ không có gì nhở không có vip á khu đao này thì hơi nghèo mà người ta lắp lửa luôn thì mình chịu rồi bài người ta mạnh quá sáu công nghệ trâu quá nhiều giáp quá nhiều siêu quá mai em tú đánh giải có clip không vậy á chắc là có nhá mình ai à vũ vũ anh ơi chắc là mai em tú có clip á đánh giải à, làm quả một máu comeback tạo nên còn ten tiếp em tú ơi <laughs> một máu hôm bữa thì nói chung là mình à, cũng gọi là bài mạnh ấy thành ra là mình làm không phải là các bạn là mình làm đâu mình cũng muốn đánh chắc ấy chứ chẳng qua là nó thua được mấy rau thì hơi kinh một tí nhưng mà may là vẫn top một được cung với cả ấy nhỉ bây giờ mà lắp vội thì có giáp thiên thần đúng không giáp thiên thần giáp thiên thần thì nói chung là cũng được nhưng mà mình muốn lắp cái xe kia hơn anh em ạ cảm ơn trần giang nam tặng sao cho mình nhé cảm ơn bạn nhiều nhá quyền năng xe kia mình nghĩ là giáp thiên thần đi tầm này có cái đồ gì thì lắp luôn nhá nói chung là cái này thì làm được cái kia thì cũng ok thôi nhưng mà thôi cứ từ từ đi <clears throat> hai thông đạo thôi từ từ đi tí nữa là lắp sau nhà này bo như vậy chắc là mình thua rồi và mình leo nam một các thứ yếu á giao sau thì phải rôn mạnh ấy anh em ạ zone bọn này hai sao mà đép đi ui tạo gì tạo giáp nhiều đấy đập cung đi à ừ, đập cung cũng được tại vì các bạn là cung cũng chả làm gì á chắc là mình zone thôi gặp nhà này người ta nổ hũ mệt lắm mình phải zone kiếm leona hai với blitz hai á ba mươi lăm máu thì nói chung là cũng cũng còn nhiều thôi không có sợ ui từ từ nhá như vậy thì lại không phải zone này cứ thử thoải mái thôi mình nghĩ là thoải mái thôi tại vì bây giờ mà để dãy top ấy phải là ta lông ba cơ đập đi găng à găng thì máy chiếu hoặc là vút bẫy vút bẫy thì nói chung là không ngon máy chiếu thì ngon hơn đó mình nghĩ là máy chiếu ngon hơn máy chiếu hoặc là tim băng thôi mình nghĩ là máy chiếu đi máy chiếu ngon hơn á game dễ chưa leona tự lên hai à? em tú sắp chết rồi mà cho em tú lên nè tí nói chung là lấy cái đai máu ra này tí nữa nói chung là mình kẹp năm hành lịch nhá mình không kẹp bốn xin đâu cơ bản là mình không có vô cực á với cả mấy con xin của mình tí nữa nó cũng hơi cùi tại vì tầm này nó đang hai sao thì mình để lại thôi Ui. con ta lông nó vip phế nhở ê nếu mà mình thua một đao nữa là mình phải ôn in kiếm ta lông ba ấy còn không là mình chết luôn á ta lông không có vip cùi quá ai da thôi phải rôn á phải rôn á phải rôn á phế vãi mình có thực sự là đánh được mấy bài slow roll không vậy từ nhá mình rôn các anh em ạ hbc đi mình thiếu con ấy nữa đúng không brand nữa Sindra hai này. trận này chắc là mình không nuôi Cineraba đâu có thể là bỏ bờ blitz luôn á chúa tể gió đỏ kẹo thì giết nút d à em tú lai muộn thế hôm nay em tú lai muộn một chút anh hiệp ơi <laughs> red dot là red dot em tú vẫn bị đấm mà cơ bản là con ta lông phải là ta lông vip cơ thì em tú đép cái ngon còn không thì lobby mạnh thì em tú vẫn niệm đép bằng này này này ui nhà kia ngoại binh chết rồi nhá lại là thua không có ta lông vip yếu nhờ thôi ông tú phải zone nữa phải zone mắc cạn nữa bắc cạn nữa long bắc cạn nữa bây giờ mình cần đồ gì nữa không Gary à từ từ nhá lấy con Gary này về ngon đấy còn con đỡ vần nữa là được bảy thanh lịch đúng không bây giờ mà lấy con Gary về xong rồi lên được con uh, lên được con ta lông ba xong mình lên cấp kiếm đỡ vần nữa bài mình dãy được một chút dãy được một chút đấy là cái kịch bản mình vẽ ra thôi nhá clip đến sáu giờ sáng mười sao quá mười sao à? ê anh tú nhận kèo á tuấn anh anh tú clip đến sáu giờ sáng anh tú không lấy sao luôn á hay á tuấn anh hay á kéo lại cũng sớm mà giờ tôn ta lông ba thì mạnh khởi ngay gì ừ sập cút đến nơi rồi chứ anh tú người chơi hệ mạo hiểm nhưng mà lần nào cũng gọi là hiểm hóc á không biết là mạo hiểm cái gì ta lông ba ta lông ba ta lông ba ta lông ba ta lông ta lông ta lông đây rồi. Ta lục ba thì nói chung là dãy được một chút, một chút. Một chút anh em ạ. Ta ra ta ta. Ta ra ta ta. Mấy con này chắc là không cần ba đâu. Tí lên cấp đã này. Lên cấp con Leona chắc là bỏ đi anh em ạ tại vì tí mình muốn đổi quỷ thư qua cho con này hơn á đổi quỷ thư qua cho con uh, hơn vậy thì báo này đi nhá đợi con uh, eco hai lại đấy cảm ơn tuấn anh nhá nói được làm được trước sáu giờ sáng tắt like hứa unfollow à nữa nữa nữa nữa nữa tuấn anh đỏ anh tú nữa dí nữa dí nữa lại là mười lăm máu và là dãy chết đi trận trước ở à? trận trước thì mười bốn trận này là mười lăm mà trận này thì mười lăm trận trước thì mười bốn à các trận nào mình đánh cũng phải gọi là dãy dãy dãy dãy nhở tình huống gọi là sắp chết ui sát thủ ta lông bây giờ đánh bốn xin thì lên cấp hay á bài mình cơ bản đang thiếu đam với chiến lợi phẩm cũng ngon nhưng mà mình nghĩ là có hồi phục rồi bổ sung chiến thần thì thôi có mỗi con kia xài được thôi nên là thôi nhá sát thủ à rary sát thủ nghe hay không rary sát thủ đi bây giờ mình lên cấp mình kém thêm một con sát thủ nữa nhá lên cấp thì hết tầm hai mươi tiền 20 tiền nhưng mà bây giờ mình không có tướng ấy, nên là thôi anh em ạ lao sau lên nhá chị cứ để im cho mày gặp chị chọc cho dễ mà hoài không gặp à đây đây đây ok chị vi ơi chị chị vi phải để im nhá ủa mắc cười anh tự nói ra khỏi mồm ai bắt anh nói đâu kênh chat làm chứng à <laughs> ui chị vi mạnh đấy bây giờ mình có một con sát thủ nữa thì đẹp mình lên cấp đao này cho em tú win đi không làm tú niệm mất thật phải win đấy không làm tú niệm á cần win năm này lắm luôn á e nhà này yếu nè win được nè hay á win một chút đi random ra cả được cái phút bẫy mà thua nó thì bịp nhà này nói chung là họ đánh bằng máu lúc đầu ấy thì bây giờ họ hơi yếu kiểu bài họ chỗ có gì gọi là đột biến lắm vách vẫn đang một này tí nó kiếm một con sát thủ nó kazik thì đẹp này anh em nhở kazik cũng được quả đấy ra được ở ờ, thanh lịch thì đẹp hơn cơ bản là thanh lịch thì mình lên cấp mình kẹp con thanh, thanh, thanh lịch á bởi thanh lịch thì nó ok hơn kiểu cả team đều trâu ấy đánh nó hợp lý hơn dãy đành đạch à? <laughs> em đủ dãy như, như, như, như ấy á xong rồi mấy ông ở trên lúc nào cũng gọi là máu ao mình nhá mình lúc nào gọi là trong trường hợp gọi là ít máu á đánh nó hơi mạo hiểm một chút anh em ạ nhưng mà cơ bản tầm này <tsk> đánh bình thường thì cũng gọi là top bốn á mà sáng giờ thì bán một trăm bảy mươi điểm rồi mình giờ chỉ có ôn in gọi là gỡ thôi không thì đi ờ nên thành ra là vui vẻ đi còn một đích mà cứ chơi gọi là vui vui đi mai mấy giờ đánh giải thì em tú à mai em tú đánh lúc hai giờ chiều nhá gậy à quên đáy máu à thông đạo cho jerry à dây chuyền cho leona ngon này tim băng à con này đang cầm cái gì á đai máu à lên cấp đã anh em ạ sát thủ này từ từ nhá chẹp một con sát thủ vào đã này dao điện với cả ấy là dây chuyền là khá là ngon đấy nhá ê mình dùng con eco hai đổi đổi chiếu ấy anh em ơi bán luôn đi ngọc tơn vẫn ra là con kia mà bịp nhở từ từ nhá mình dôn ra toàn cái gì á thật mình zone ra con blitz hai blitz hai thì nói chung là tí nữa cái cái này đổi cho con eco được đúng không hình thôi cứ lên đi nhá tầm này dãy được cái gì dãy thôi con này hai chắc là không cần nhưng mà đao này có thực sự là sống được không vậy cố lên ta lông ơi anh tin em Derry của mình vẫn còn sống nhá Derry gặp đồ này có đam á nhưng mà con vi này sao mà giết đây trời u là trời u là trời đép được này đép được này từ từ từ từ đã leona trận này hơi khó ba nhở nhưng mà cứ omish đi tầm này một lại tức à thôi khỏi đi từ từ đi mình nghĩ là trả về roll đâu tầm này chết thì chết bỏ nhá chết thì bỏ nhá nay có overnight không anh tú à có mà anh phê em tú overnight đấy chào em tú đẹp trai hello đức anh nguyễn nhá nhưng mà chắc là hết trận mình đổi qua chơi cái khác một chút anh em bạn chơi urf một chút nhá chị vi có để ý mong ai để em tú biết đường á chắc là urf một chút đi nhở quên lên mơ lì quên ai câu chó con di ra đi anh em ạ con di ra nó xì xì với cả con uri á hơi kinh chị vi bảo để im xong cuối cùng lại đổi à chị vi này có thực sự là để im không vậy để như vậy chết em tú rồi còn đâu chị vi ơi rồi ờ, bây giờ ê con blitz này xong rồi con xin ra lại cứu con bờ con asi à con xin ra là mày, mày bên nào đấy Ui, con kia nó còn chói đẹp nữa cơ con kia mà không chói là mình win rồi đấy thật sự con di ra nó chói quả đúng ao trình luôn á chị vô mv nói là không bé ơi à chịu rồi con dồn nốt đi lên được cái gì lên luôn là con eco hai lên ấy luôn clip bao nghe nó có vẻ hay ấy nhở nhưng mà thôi khỏi đi anh em ạ cho con này đi ok urf vào nick em cho phun tướng còn nick không em gửi cho à? hình như là không còn đấy khiêm ạ nhà này cv hai bên này nhập nhà cv hai đó mình nghĩ là win được chết rồi họ đổi bên này rồi đội bên này thì hơi căng anh em ơi đội bên này thì lại thua rồi đội bên này đâm một con bò nó hơi mất thời gian á với cả con leona của mình không có đồ tanh nữa cơ à siba đội có bên này thì mình thua rồi nếu mà bên kia thì mình win được xếp đúng bên thì win được nó không hiện dấu x nhà em nên chị không để ý à hay chị hay sáu bảy tám năm mà cái game này có thực sự là còn chơi được không vậy bốn mươi lăm một ngày à... tám bảy năm ấm áp quá một buổi tối đầy ấm áp à sâu sát à cảm ơn hạ vân thiên nhá chúc tú mai thi đấu tốt nhé cuối tuần vui vẻ nha anh em mà cảm ơn vân thiên nhiều nha <laughs> thi đấu như vậy không mai thi đấu như cái buổi đánh ranh ngày hôm nay không sâu xét nè không thật ra là không xô xét nhưng mà đánh kiểu nó không vào tốt ấy nó cứ bị chén chén kiểu gì á chứ còn anh à, tú đánh vẫn thoải mái mà binh khí urfd à thôi làm trận danh nữa đi đúng một trận thôi hứa đúng một trận nữa phải vào tốt đã một trận nữa tuấn anh ơi gửi ừ, lại nick rồi đấy à ok khiêm ơi tí anh tú chơi sau giờ là một trận uh, cờ đi ao bao game luôn hay quá anh tú ơi à ba game nào cho kèo thì có top một được không à, được được được được được được cái này thì được nhá em tú biết đánh vào tôm mà em tú ờ, đánh vào tôm được mà anh tú nhưng mà đấy là em tú ờ, tú nào <laughs> em tú này thì chịu á em tú này thì chịu á like cho em tú một cái rồi ngủ đây mai anh còn đi làm mà ok nhé em cảm ơn anh mình minh bình nắng minh bình nắng tức là nắng bình minh à em cảm cảm ơn anh nhá em cảm ơn anh nắng nhá chúc anh ngủ ngon nhá bye bye anh em tú nhường đấy vô giải lại giải vào một máu rồi lộn cái bàn <laughs> cũng muốn hôm nay cũng muốn lắm đây. làm một trận nữa đi mọi người ơi một trận nữa đi hứa trận này phải vào top á thế là phải chơi một mình à ok tuấn anh chơi trước một trận đi tí nữa anh tú chơi với à, tuấn anh sau hết một trận nữa đi cơ bản là <tsk> muốn đánh một trận vào top quá đánh mãi không vào top nó cũng sao sao á top một năm trăm sao à được nha tuấn anh ơi cảm ơn tuấn anh nhá có khi nào em tú bán mấy trăm điểm để giả vờ câu cái kèo top một này của tuấn anh không <laughs> ngon bú xin em đừng dù nhưng mà mình cảm giác nhá đeo cái tai nghe này lâu quá nó bị đau tai anh em ạ thật sự hơi bị đau tai á ép em tuấn đi em tú à em tuấn là tên là gì đấy kiểu kiểu đeo lâu á ở à đây à minh tuấn à ok đeo lâu nó hơi đau tai nhưng mà bây giờ không đeo cái này thì là không nói được đeo cái khác thì nó sao sao á lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh <laughs> đợi tí bảo trận em tú đi vệ sinh các em tú hơi mắc tiểu hơi mắc tỉa không im mà im đi à đây đây đây đây đây đây đây đây <laughs> lại còn thở còn gỡ rồi à. <laughs> giả vờ ao tốp để gạ kèo đấy á đánh gà nên ao tốp á không có phải giả vờ đâu nên là mọi người cho kèo thật đi mọi người đừng cho kèo giả vờ nhé ừ. lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh Ừ. Chị cũng đeo cái tai nghe đó, đau tai, đau cả đầu luôn á. hơi đau, hơi đau. đổi bàn cờ đổi vận à em tú có bàn cờ đâu em tú có bet thôi thật ra là bet kiểu mấy con ờ, được ờ, miễn phí ấy, thì em tú mở à, chứ cũng chả có nhiều á Vidi có gọi điện là an ủi gấp chè với thầy Sly CB3 autop chưa đấy. Đen mà mọi người, cơ bản lobby cũng mạnh mà. bình Tuấn, ôi, ông này săn mình luôn à? Ê, từ từ nhá, hình như là cái lobby này mình nhìn là không có ai quen thuộc cả. Nãy mình không nhìn ranh á, thật. Từ từ nhá. Đi là nhìn không có ai gọi là một cái tên luôn á. okay ta ta ta ta ta ta ta ta kẻ đi săn mồi à? một trận vào top với đột biến gì đấy mọi người đột biến hút máu à thanh lịch ta lông à sức mạnh lớn đét sai à vệ sĩ thì đép ok ê lấy vệ sĩ không hai ta lông tiếp nhở ta lông tiếp à ta lông thì lại đánh vào top thôi còn top một thì nó hơi khó lấy vệ sĩ thì từ từ mình xem nhá lobby là đánh phép này nhà đánh đam này nhà này chưa biết nhưng mà khả năng đánh đam nhà này khả năng chưa biết luôn nhà này đánh đam này nhà này đánh phép này nhà này đánh phép Ê, cảm giác đánh phép hơi nhiều á mình nghĩ là lấy cái này hơi cùi nên là mình sẽ làm một trận ta lông lại nhá <laughs> ta lông lại đi nhưng mà trận này chắc là mình không eco trắng đâu anh em ạ ừ. làm lại trận ta lông nhá làm con bài tám vệ sĩ cho máu và xét lại bài ta lông ba lấy top một ngã ở đâu gấp ba ở đó à. được được nuan được nuan giáp nữa đồ này có thực sự là ổn không vậy Ê, vừa rồi mà ra trái tim thạ thủ thì mình lấy là có ac hai rồi đời không như mơ anh em ạ nhưng mà trận này mình sẽ đép đàng hoàng nhá Ê, mình có nhà phát minh để đép này ba ba còn không phải để như vậy cũng được mình là để như vậy đi ba nhà phát minh vào cũng chả làm gì giao sau thì mình ego tiền nhá giao này thì mình cứ để như vậy tạm đã nhà này để bên trái nhà này để đây nhà này để đây nhà này để đây cảm giác mình để ở giữa thì được bài mình có thể là win được ấy chứ bài mình đép máu được ấy hợp lý này cầm áo cầm tiền xuống đây á cầm áo cầm tiền xuống đây cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy hỏng rồi đấy nghe sợ vậy nhà này à nhà này chắc là mình win luôn á bài mình hơi bị kinh ấy nhá trận này có thể là mình đép bình thường xong rồi tí nữa mình xoay qua thanh lịch thôi ê thật ra là trái tim thanh lịch thì chắc gì đã đánh ta lông nhở nhiều khi mình đánh đỡ vần được mà ta để đánh top một thì đánh đỡ vần còn đánh ta lông chỉ gọi là chấp phá thôi ê thua đi thua đi bài mình cần thua hơn đấy hợp lý này hợp lý này <clears throat> chưa chắc là đánh thanh thanh lịch nha mình quên mất á đâu phải trái tim thất thủ đâu hai con ta lông rồi ê bà mình phải đánh nhá nhưng mà như vậy đi cho nó yếu hẳn anh em ạ nhà này yếu này nhà này Ui, lại ba ngoại binh mấy ông này ngon đấy nhở ba ngoại binh thì mình win rồi bài mình không thì win lại cũng được lại phải đánh xo à bài mình cơ bản là không đánh không đánh thua được hẳn sâu á thành ra là không đánh sâu được thì mình hơi yếu gặp nhà tàu quýt luôn nhưng mà mình để như vậy thì né được bên này á nhưng mà giống mình vẫn win lắm tại vì về đầu tàu quýt này sẽ bị con xin ra ném đi này ê từ từ nhá lại là hay á cơ bản là ném đi thì như vậy lại hay nè con kia của nó à con kia của bên họ cũng ném mình đi này nhưng mà giống mình vẫn win lắm đứng, Ui, lại win à lại phải đánh xo à không sao trận này đánh talon win đi không thì tí xoay đỡ vần leona tầm này mình, mình mà bắt đấy xong rồi tí nữa mình xoay lên đánh đỡ vần được đấy nhá ê không đánh ấy nữa không đánh ấy nữa ok senna ôn tượng đâu á ôn tượng đây à đánh bình thường đi xong một tí nữa mình lên mình xoay đánh đỡ vần bây giờ mà đánh đỡ vần thì lắp sắp lửa luôn là hợp lý này xong rồi lấy đồ cho con ta lồng đà đẹp tầm này con leona cầm giáp lửa nó cầm mấy đồ này hơi bị kinh ấy hơi bị hơi bị chuyến ấy nhưng mà nhà này yếu thì thôi thầy sẽ lại bảo là đánh xo là cút đấy à không sợ ông sợ anh em ơi trận này đánh đờ vần đi bỏ ta lông đi hai ta lông nhìn cũng ngon đấy nhưng mà mình lấy đép rồi nhá tại vì bây giờ có leona vip ấy leona vip mới được búp anh em ạ mới được búp gọi là tanh trâu lắm thành ra là bây giờ mình mà lắp nó cái giáp lửa ấy, kiểu nó tanh gọi là đốt đam ấy khá là ok luôn xong rồi mình đánh lên tám mình xoay đỡ vần đẹp giờ mình lấy cuồng đao trước nhá thì nói chung là đánh bài thanh lịch này để tốt một thì mình phải cần nhiều cái lắm kiểu vẽ lõi vẽ đồ các thứ ấy thì nó hơi khó hơn gậy ba tiền ngon này con eco cầm găng cũng được còn không mình lấy gậy nhá cung ba tiền à mình nghĩ là cung mất luôn mất luôn anh em ơi thấy con găng hoặc là kháng phép thôi Mày kháng phép đi tí làm cái huyết kiếm nữa đẹp giờ chắc là cứ làm mới giáp lửa nhá sau này anh gầy vậy chơi ít thôi anh hại sức khỏe lắm á nữa nữa top một top hai nhé em tú à làm quả rare vip á em tú vẫn gầy bình thường mà tính ra dạo này em tú còn là gọi là mập mạp hơn rồi đấy hồi trước em tú còn gầy nữa uhm. lên cấp bây giờ cho con gì vào thêm phụ đam được không mình nghĩ là lên cấp á muốn đánh nguyên phải lên cấp á bán bọn này đi đã này có con tái chế con blitz thì đẹp nhở anh em nhở còn không thì cho con này vào đi làm cái giáp lửa nhá trước sau thì cũng phải làm thôi tí nữa mảnh đồ này làm mảnh đồ tái chế cũng ok này tái chế ê hình như là họ để bên này hơi nhiều á tí nữa mình xếp riêng con catlin là đẹp này nhà này cũng để bên này luôn à nhà này cũng lắp sắp lửa giống là xo đấy cơ bản là mình xếp con ta lông lệch bên á thành ra là hơi cùi anh em ạ ui con brain ném một phát kìa đúng má ơi luôn á lại cô rồi à. nhà này lắp đắp lửa luôn rồi chị vi đấm hết mấy ông y ig báo thù cho em rồi đứa nào bắt nạt em chị đấm hết là ok chị vi ơi chị vi hay á <laughs> chị vi đấm hết à được nhá từ từ này cái khúc này quan trọng này anh em ơi ok được nhá được nhá em tú chin em tú chin em tú chin ngon stress rồi đấy ra đỡ vần luôn vậy thì ông kia phải mất chích với mình rồi không gặp nhở ảo chưa sao trong avatar em tú mặc vest nhìn mập mạp lắm mà ta á trong avatar em tú mập không phải do em tú mặc áo vest mập mạp đâu do cơ bản là mỗi lần mà em mặc đồ ấy thì nó che được cái tay gầy đi á chứ còn bình thường em mặc áo cộc ấy thì nhìn nó kiểu bị gầy mà tính ra là lúc mới ra em còn gầy hơn nữa anh tô ạ chẳng qua là bây giờ hoặc là nhiều khi lên hình chỉnh thôi chứ còn à, ở ngoài em vẫn gầy mà anh tô. cơ bản là em ăn em cũng không phải là dạng kén ăn nói chung là không phải ăn nhiều nhưng mà cũng không phải là kén ăn đấy chẳng qua là người nó khó hấp thụ thì nói chung là nó cũng hơi gầy với cả hơi bé một chút ở ngoài gặp thì <tsk> trông nó hơi gì gì á bây giờ xài luôn này một là ra cái ấy ui cuồng đao với cả mảnh đồ diệt luôn này hợp lý nhờ êu yếu thế xài luôn có vệ sĩ với cả thách đấu với cả thanh lịch ngon vệ sĩ sát thủ với cả nhà phát minh tiến công tiến công chắc chắn là không lấy rồi vệ sĩ có cần không nhà này đánh đam này phép đam đam phép phép phép nhiều quá anh em ạ sát thủ à nhưng mà sát thủ nó ngon cơ cô lấy vệ sĩ tạm đi ra là cái thanh lịch hay là cái thách đấu ấy, thì mình nghĩ là ngon hơn ui huyết kiếm mà ai ngon đấy bài mình nói chung là đồ ok á nói chung là cái này nửa ngon nửa không ngon đấy nói chung là lấy cũng được tạm tạm chương chương ra thanh lịch hay là thách đấu thì bú nữa tưởng anh tay to à. <laughs> anh tay to ui có con này luôn à từ nhá tầm này cho con này á à? bán con này đi này giao sau cho con này vào hợp lý <clears throat> hay là để như vậy luôn không nhưng mà con này đang hai ngon quá nhở thôi mình nghĩ là để thách đấu đi cho nó thêm một chút tốc độ đánh nhá khá là ngon đấy cơ bản là bài mình chưa win trích nhiều ấy thành ra là cứ đánh từ từ đi nhà này chắc là win được tí nói chung là làm một cái diệt nữa này cái này thì chắc là làm thú tượng nữa là đẹp hợp lý chưa rồi em chó đỏ chú tể red dot là có ông vậy tay nhìn như que củi với anh nhá ừ, tay anh tú nói chung là hơi gầy như que tăm như que củi gì mọi người biết đỡ vần chưa nhưng mà tí nữa mình vẫn phải bán leona nhá còn không thì mình phải đép lên chín bằng con leona luôn xong rồi mình xoay qua rary đấy là hai trường hợp nhưng mà mình nghĩ là con leona này mà lên hai tầm này ấy, đép lên chín chắc chắn luôn tại vì leona tầm hai hai sao á kiểu nó bị mạnh quá nó xin nó bôn trận đấu được chơi thế ai chơi lại nữa à? mấy khi đâu mấy khi tôi được một trận như vậy đâu ông ơi ừ. nói chung là tầm này cứ tà tà thôi cái cung này chắc chắn là lắp rồi này tại vì tí dù gì cũng phải lắp ấy quyền năng diệt hay là ba tia thậm chí là ba tia cũng được nếu mà có thăng hoa ấy, nhiều khi lắp ba tia cũng ngon anh em ạ kiểu mà đánh trì trà thôi cũng được á nhà này con Kathleen hơi kinh á nên là mình phải né con Kathleen né Kathleen đi thì đồng nghĩa mình né con di lần đi mình nghĩ là xếp bên kia đẹp hơn vậy chắc là ngon hơn á <clears throat> đủ như vẽ rồi à phải vẽ đấy nhà bây giờ cần ấy nữa nhá cần gọi là một chút gọi là lõi nữa rào sau mà ra cho mình một cái <tsk> thanh lịch nữa thì đẹp anh thấy màn trình diễn của chàng trai buôn ma thuật thế nào hay mọi người đánh kiểu mấy bài lạ lạ hay mà mỗi tội là đen thôi nhà này con lulu búp búp xong rồi cái con kia vệ sĩ cầm cái thú tượng ê cảm giác nhờ may là mình có cuồng đao á thành ra là con đờ vần của mình chắc là lo được anh em ạ ê blitz đừng kéo nhá blitz đừng kéo đừng ừ hai hai blitz kéo là mình thua á như vậy chắc là win rồi kiểu con đờ vần đáp nãy giờ á nó tích đủ số rồi anh em ạ chiêu ok nhưng mà ở trên thì hơi khó lấy đồ để lấy kiếm ở trên thì hơi khó đồ như vẽ rồi á đấu trừ hạng ruồi lại là lộng thăng hoa thật này anh em làm một chút thăng hoa được nhá bài mình đánh chỉ chạc thôi á đao này mà win thì đao sau mình lên cấp mình roll này đao này mà win thì đao sau mình lên cấp nhá thăng hoa đẹp luôn á thật nhưng mà tí nữa mình phải bui đồ tanh cho con này trước đã chắc là mình sẽ bui cho nó một cái gọi là thú tượng đi hoặc là vút rồng vút rồng trận này cũng ok đấy nhà này anh phép này nhà này anh đam nhà này anh đam nhà này đánh đam nhà này đánh nửa đam nửa phép nói chung là vút rồng được xài được mãi mới được một game mạnh khởi nhìn dãy chết khổ và lờ <laughs> mạnh khởi đâu thật ra là cũng tạm tạm thôi nói chung là được nhà này thì không có blitz nhà này cũng không có nên là mình nghĩ là xếp con xin con này ở bên đây đi nó cover nó sẽ ok hơn á vậy đi làm quả top một cho ngủ ngon anh ui à được nhá nhà này thì lên bảy rôn rồi thì có được mid for hai thôi thì mình nghĩ là mình vẫn win á con leona này cơ bản nó danh trâu lắm nhà kia nó cũng quỷ thư cơ mày thế con này không đáp con đỡ vần anh em ạ ném con đỡ vần thì mất thời gian lắm thăng hoa này thăng hoa này à, ok bài mình đấm sáu con được chưa tầm này bài mình hơi bị mạnh khởi á với cơ bản là nhà kia kiểu ngoại binh á thì hơi yếu nhưng mà năm sáu bảy tám là đẹp anh tú ơi à, không được á trận này phải vào top á cả ký ức hai ta hôm nay thì uh, buổi uh, chiều thì mình có đi ăn phở với uh, mấy anh trong team ấy thì thì nói chung là ờ, không có gì xẻng à xẻng bên hách đấu à xẻng à còn không thì mình lấy diệt trước anh em mạng diệt nhưng mà ở trên thì liệu còn kiếm không còn không mà lấy kháng phép là bút rồng cũng được này bút rồng thú tượng mất hết à mà thôi em tú làm cái thú tượng nhá làm cái thú tượng nè tối hát bài gì chiêu đi anh ơi á bài gì chiêu à bài này chiêu phết không bài này chiêu phết không thế là mình lên cấp zone leo leo là hai cái anh em ạ cho là mình roam một tí đã nhá Leo nè hai chưa khó này. Nhà này chắc là win được mình đang muốn gọi là rôn một chút thuật sư à thuật sư bỏ này ra cho leona vào cũng được á nghe nó có vẻ bánh cuốn hơn á chắc là bỏ con vi đi anh em ạ nói chung là tí nữa mình tay bằng thuật sư với cả ấy nhá vệ sĩ nhá tí nữa mình bỏ bớt mấy con à, này ra cũng được nhưng mà tầm này kiểu mấy con này đang ngon á mấy con thanh lịch tầm này nó có máu với cả nó đang rẻ thì nghĩ là nuôi luôn mình muốn rôn một con leona hai thôi ấy nhưng mà rôn hơi quá tại vì cơ bản là mình cũng ít tiền cơ leona hai là bài mình đép lên tán được chắc luôn nhà này thì ờ, đánh sivir này sivir kẹp máy móc á ờ cũng được nhờ nhưng mà cơ bản là họ có nhà phát minh thì cũng ok còn không thì đánh Raystri à? Raystri Leona hai đấy Leona hai là bài mình mạnh khởi luôn là mình dừng lại được rồi chứ mà nó chưa ra anh em ạ hơi đen Zihin à Zihin để làm gì không thôi chắc là dừng một chút đi gặp men này Echo ở đây xếp như vậy nhá có một nhà đánh ri ra nó hơi kinh ui nhưng mà gặp mày này đánh chuột à để như vậy hơi sexy anh em ạ nhưng mà con chuột hai mình chả đủ đam đâu nhở không đủ đam đâu con mo chói được một lần là win á ờ ok này hợp lý này nói chung là cho chàng trai buôn ma thuật ở lại buôn mê hay gì à <laughs> ok vẫn là đấm năm chết nhá jihin này bắt lại đi đã nhiều đôi quá nhở một hai ba bốn năm đôi à thật ra là mình không cần đỡ vần hai đâu mình chỉ cần bọn này hai thôi là ok này là mày nhạc này em trêu tâm hồn em phiêu giặt theo áng mây bên trời chia tay vật nắng khiến cho tóc em mơ màng chiều nay rơi góc phố khiến cho tóc em mơ màng tìm cho mình một không gian bật bay nhạc làm em chiêu tâm hồn em phiêu giạt theo áng mây bên trời thật ra đỡ vần thường không phải lên chín à lên chín bỏ leona đi rồi con rary vip cũng được chứ tầm này bỏ leona vip đi á nhiều khi mình dôn trẻ ra rì á nó cũng đi á thành ra là mình nghĩ là đánh chắc cốt một tí nhá cứ vào top bốn đã nay stream muộn vậy em tú à ừ, nay em cơ bản thứ bảy á với cả em tú á dạo này stream hơi ít ui đỡ vần hai à blue này thì tí nữa qua con jerry đánh cũng ok đờ dragon hai dạ, không dạ. thật ra là bọn này thêm một chút được nghĩ là không cần phải neko vội đâu con này hai đã này một con nữa đi một con nữa thì mình dừng á một con gì nữa đi ok nhá leo này à quên đỡ vần hai thì mình lên cấp luôn là đẹp ok đấy bài mình như vậy thôi vệ sĩ à bram với cả con này bài mình các bạn là đang nhiều hai sao quá nhở blue không không mình nghĩ là blue không cần lắp đâu gặp bài này chắc là mình win được mình úp đỡ vần hai mà bú rồi à em tú phải đánh kiểu này là vào top bốn anh tô ạ lấy lại cái cảm giác đã một chút cảm giác đã ây ui tưởng chết luôn á <laughs> may đỡ vần hai nhá quả đấy mà đỡ vần một thì thôi đấy bùm ok đấm à, ấy nha đấm yêu nha đấm một chút xương xương nha giờ lên cấp rồi anh em thoải mái hơi tà tà rồi tầm này mình nghĩ là đánh bằng con leona cũng ok á khỏi bản thân là làm gì cả blitz hai chả làm gì bán đi tức tiền đi anh em ạ lu à thôi con morgana đi cho trâu nói chung là tầm này mình nghĩ mình chả thua được ai đâu nếu mà thua thì thua được nhà này này kiểu đánh chỉ trí nhưng mà nhà này mới đang mo một thì cũng không sợ lắm mo hai thì sợ nhà này à, không sợ nhà này ui nhà này kinh đấy từ từ nhá tự nhiên lòi ra một cái nhà hơi ghê ấy, anh em ạ bảy băng đảng xong rồi cái gì gì đấy hơi ghê nhá để kéo xin ra mất rồi nhưng mà nhà này mo một thì chắc là lo được thôi đỡ vần của mình tí thăng hoa chắc là lo được với cả mình có thuật sư trì trì nữa mà riêng mà lít nhanh vào không nó kéo là mệt lắm ui chết rồi gna tanh rồi thăng hoa rồi này hỏng rồi blitz kéo là mệt đó a à, si ba blitz kéo quả chí mạng đấy blitz kéo được hai phát liền anh em ơi chắc là giết nó còn seraphine nó còn thua á oh shit lít dậy thật kéo kéo kéo u uh. holy shit rare à? trận này vào top chặt rồi đấy nhưng mà tiếc quá anh em ạ thua quả đấy tiếc quá bán con này đi à cho con mo cầm không mo cầm vệ sĩ thuật sư thuật sư cần á mo cầm vệ sĩ đi Rary bên này bán bờ ram tạm nhá anh em ơi bờ ram cũng ngon cơ nhưng mà mình nghĩ là trận này kẹp thuật sư ngon hơn đấy hai vệ sĩ là đủ rồi ông này chơi game dễ vậy à có đâu mất xích của em tú biết ra mọi người thật ra là tí đã lắp blue cho con vervi à mình nghĩ từ từ đi tí làm một cái dây chuyền với cả một cái dao điện thì ngon hơn á nhà bây giờ mình phải vẽ được cái ấy trước đã diệt trước đã còn không thì quyền năng nhá nói chung là một trong hai phải ưu tiên đồ đỡ vần đi đỡ vần đang hai á tâm hồn em phiêu giật theo áng mây bên trời mắt mình lại giật tiếp rồi nãy mới giật lúc 11 giờ mà bây giờ lại giật lúc 11 rưỡi à giật hai lần trong một ngày à căng vậy căng vậy bây giờ mình một là lấy một là lấy kiếm hai lấy giáp ba là lấy dây chuyền cho con này bốn là lấy bàn tay thì nói chung là mấy cái đồ mình đang hướng đấy tí là bí quá mình làm dao điện à dao điện thì nó hơi củi nhưng mà nếu mà chấp vá thì chắc là vẫn được nhà này cần kiếm không nhà này không cần kiếm đâu anh em ạ nếu mà đợt cuối còn kiếm thì chắc là mình lấy được nhà kia không lấy kiếm đâu ok có diệt rồi nhá có diệt là hơi bị nhiều đam á anh tú cứ vẽ thôi à <laughs> có vẽ đâu có vẽ đâu hmm. như vậy à. bài mình trông mạnh khởi nhở thua đau kia hơi tiếc nhà này zin hai nhưng mà tanh chưa có nhá ui nhà này v hai sáu đấu sĩ năm ngoại binh ê nhà này ghê đấy gặp này là chắc là mình thua ấy anh em ạ nhà này có lốc bên phải à ừ. đừng để lốc con leo na là cút luôn á gặp bàn này à đột biến ấy đúng không đột biến uh, siêu à, hút máu à ui đột biến này mà thua thì game rác chắc là win rồi đột biến này đúng kiểu cùi bắp luôn á nhà này gần chó ghét ba nhưng mà cảm giác ê à ông này nãy kêu vào lót top cho mình hóa ra là cố tình đánh bài này đúng không cố tình làm báo cát cho anh tú đấm đúng không minh tuấn <laughs> khổ đằng em thế đau tai quá anh em ạ hơi đau tai một chút không nhưng mà mắt mình nó cứ bị giật liên tục á ai da em tú bé chú bé đần đấy từ từ nhá phước lành nhất thống cả nung chảy à nhất thống người lên chín kiểu xoay bài các thứ nó nhiều hệ thì ok nung chảy nung chảy tầm này mạnh phước lành thì tầm này cũng mạnh nhất thống thì một hai ba bốn năm năm hệ là được hai mươi lăm đam còn cái kia thì siêu hồi phục mình nghĩ là có huyết kiếm rồi thì không cần cũng được nung chảy à nung chảy đánh dồn đam nhanh nung chảy thì đánh tầm này mạnh luôn còn nhất thống thì để về lết thì ngon hơn lên chín thì nó ngon hơn kiểu kẹp mấy con linh ta linh tinh vào á thì nó hợp lý dây xì các thứ vào bỏ bớt mấy con này ra không thật ra trận này mình nghĩ là mình đánh năm thanh lịch luôn á nên là nhất thống nhất là không ngon đâu phước lành hoặc là nung chảy thôi nghĩ là nung chảy đi nung chảy nhá anh em ơi <coughs> cố tình đấy à chết rồi nhà này hai cái lốc luôn ui hai con dân đung đồ giống nhau xong rồi con này focus thẳng vào con đờ vần của mình ê anh em nhìn con đờ vần đáp con chuột một phát gần chết kìa nhưng mà sao đang đáp con chuột lại đáp con con khác nhở à đáp con bọ à nhưng mà nhà này có hai cái lốc chí mạng quá lốc hết mấy con kia của mình ở dưới rồi ê nhưng mà con đờ vần đáp một phát con này gần chết luôn mà may là đáp qua con bọ ấy nhá con bọ ở đấy mà không khiêu khích được thì ông này chắc là đi đấy may cho ông đấy tôi cứu ông một mạng đấy siêu côn à vừa bảo nhất thống không ngon thì ra luôn siêu côn thì có hai hệ à hợp lý nhở nhưng mà thôi mình nghĩ là cái này cũng được nhưng mà nếu mà cái này thì thăng hoa lại không ngon cơ bản là cái này đáp chết nhanh thăng hoa thì kiểu lâu dài ấy thì nếu mà quả đấy mình cho huyết kiếm chắc là mình thấy nhá phức lành là hợp lý nhất á trong một chiều buồn em nói với anh giáp này tim băng à giáp thiên thần này lại nước mắt à cung à một cái dao điện đã này chắc chắn rồi một dao điện một cái này với cả một cái tim băng giáp thiên thần với blue à trông nó hơi đần anh em ạ giáp thiên thần với blue trông nó hơi đần blue thì cho ori được à tim băng ở trên có ngon không Tim băng hàng trên không ngon lắm. Thưa ngại. Thế là thôi, mình sẽ làm một cái giáp thiên thần với cả một cái blue. đao sau mình lên nhá. đao sau lên anh em ạ. Gặp mày này Zihin tim băng. Zihin tim băng cái gì đấy? Ê, con Uri xoáy con Vi về bên đây, xong rồi con Vi nó tại tự chạy đi. Nhưng mà này con Jerry kinh đấy, nhà này sáu xạ phải, nếu mà đoán không lầm. sáu xạ kinh nhở. Nốt con này đi, nốt con này đi không nốt được à nhà này mạnh đấy có diệt rồi lấy còn lấy đúng chảy nói chung là nó vẫn cộng dồn mà mình nghĩ là vẫn ok thôi chẳng qua là ý là nó không ngon lắm mà tự nhiên bài mình đang mạnh ấy, ra lõi kim cương thì không ngon lắm ấy thực sự nếu mà ra kiểu hai thách đấu hay là hai hai hai hai thanh lịch ấy thì nó ok hơn mà nó không ra anh em ạ bài mình vẫn đang mạnh mà như vậy thì con ori mới vào chiêu luôn à khá là hay từ từ nhá quả đấy mà bài mình đang giàu á mình lên chín được á thì mình lấy nhất thống luôn đấy chứ nhà này có con này đây à giống con này đập vào con ờ, đỡ vần xong rồi con kia bóp lắm thật ra là không có con nào ấy lắm đúng không không có con nào gọi là blitz á thành ra là mình xếp góc được ê nhà này có bờ blitz đúng cái nhà có blitz thì mình gặp luôn một tên đau nhở <laughs> chu bé đần à ờ em tú đần quá anh tô ạ đúng cái nhà blitz luôn từ từ nhá nhà này kha dích cào mình mình sợ siêu côn bóp này nhà này ở đây nhà này lại có ê lần này thì xếp bên đây được rồi á lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình sống bức tranh nhà này con đi ra chói chói chói hơi kinh ấy nhá chói hàng trên không chói hàng trên không đừng chói hàng dưới ui vẫn chói hàng dưới à nhà này con di nick hải đâu ấy ghê đấy eo di nick hai bài mình tầm này đỡ vần thường thì hơi đuối có thực sự là top bốn được không vậy đi jerry the raven cuồng đao Gary ngon thế, đừng ai lấy Gary còn không thì mình lấy mũ hoặc là bàn tay. Xin Gary đe, mất luôn. Bàn tay hay là kiếm súng nhỉ? Hay là mũ? Mũ đi. Thêm đam một chút đi, thêm một chút đam đi. Đá vần của mình nãy giờ không được chơi luôn á, anh em ạ, sự. Mà bây giờ mình zone thì zone gì? gặp này này không còn thuật sư đúng không gặp bóng nhà này à con chuột đâm mà con leona nhá mình nghĩ là rau này mình win được á thua thì hơi bịp giết chết con chuột rồi này ok nhà này có nung chảy lại ngon này anh em nè kiểu đơn con chuột mấy phát là chết à nhưng mà đây là gặp bóng nhá gặp người chưa biết có thực sự là vào top được không vậy à vào được chứ anh tô phải vào á top bốn này này bây giờ lên cấp nhá lên cấp thì mình kẹp được con gì vào nữa nhở nhà bây giờ mình zone ở đây thì zone cái gì zone đỡ phần ba à? zone đỡ phần ba nghe nó có hợp lý không zone đỡ phần ba zone đỡ phần 3 Gặp nhà này à? Gặp nhà này chắc là mình win được ấy nhở anh em nhở Nhà này trông con sinh kịt Ui nhà này yếu đấy Chắc là win á siêu côn hai cũng ngon cơ Ui, siêu côn búp lều nào nhá từ này nhưng mà giết được con jihin rồi này đáp luôn con jeju này hết đam chưa hết đam rồi thì mình win đâu này cái lên chín thì nói chung là luôn được con Ferry nữa cũng ok ấy thôi bỏ đỡ vần đi kiếm một con xạ thủ vào trận này nhiều khi được top ấy là đẹp top hai là đẹp nhưng mà nhà này kinh quá nhà bảy bóng đảng này kinh quá hơi ghê á máy chiếu à máy chiếu thì ngon này lên cấp được không ta nếu mà lên cấp thì phải lì một rau nữa lên cấp bốn máy móc à lên cấp bốn máy móc thì bỏ siêu côn đi đúng không xong rồi kẹp con di hin với cả con di à, lần nữa giờ mình gặp bài này là mình thua nè cơ bản là con di ra với cả con zinix hai đâu ra hơi ghê nhà này chắc là win được nhà này cơ bản là chưa full ba sao á thì win được không biết là win được không nhưng mà chắc là win được chứ đúng không phải win lên cấp được luôn thì lên nhá kiểu mình đánh top hai trước đã lên cấp hết bốn mươi mấy tiền là bốn mươi tám tiền à đao sau lên thì hết bốn mươi mấy Đao sau lên thì hết bốn mươi bốn à? Đao sau lên được thì roll được ok hơn. Cứ lên đã. Mình nghĩ là để con Bram đập qua bên này chéo xấu xấu đi là được. Chiếu đẹp này, chiếu nguyên nhà rồi này. Con Bram đập xấu này không liên quan gì đến đỡ vần này. Ori xoáy ra này siêu côn búp con kia rồi à. nhưng mà này trâu quá anh em ạ con con con con con gì nhà con mo có mất máu không vậy nhà này kiểu bị trâu quá mình cho siêu côn vào hơi bóp nhở nhưng mà cơ bản là mình cũng không đọ đam lại á trận này chắc top ba rồi hai con này lên hai đánh biết nhà này nhà này bây giờ phải win được làm cách nào đây bây giờ thứ nhất là phải né cái ấy đã né cái gì nhở né cc đã né cc thì nói chung là xếp mấy con này cao lên đỡ vần ở dưới là được mình nghĩ là chiếu con Zinix đi cho nó ra chiêu muộn muộn là được <coughs> chiếu con Zinix thôi là đẹp thật ra là có thể chiếu đẹp hơn là xếp ở đây vừa con Zinix vừa con Bram cũng ok á nhưng mà mình nghĩ là con bờ ram nó cũng chả cc xuống con kia đâu bài mình có ready hai thì nhiều đam hơn nhưng mà ready một thì nó hơi ít né là con zinix này bắn chết zinix á nhưng mà nhà này vẫn ghê quá bảy băng đảng hồi nhiều quá còn con ari anh em ạ cố lên đừng ui thua đúng là do con duy ra luôn á đép là một chết nữa là top hai rồi con di ra đúng kiểu cao counter đỡ vần luôn á <laughs> làm hết sức rồi anh em ạ mình nghĩ là mình xếp như vậy là mắc binh được không thật ra nếu mà để mắc binh thì mình nghĩ là chiếu thêm một bram nữa thì đẹp hơn chiếu như vậy thì à, nói chung là cũng được nhưng mà không ngon lắm <laughs> cộng mười điểm mà đánh lòi me hạt hạt đánh bài gì cũng đơn giản này nhưng mà cơ bản là họ bày băng đảng với cả cái lõi này nè năng lượng xanh á con Ari ra chiêu liên tục con đi ra chói liên tục con đi ra mới là con kiểu carry trong cái bộ này ấy. không phải carry mà là trong cái trường hợp của mình ấy, nó carry được em cảm ơn anh tô nhé từ lúc mà top một lại khó khăn đến thế à <laughs> từ ngày hôm nay ấy, anh tô ạ từ sáng ngày hôm nay đến giờ ấy, một ba năm mươi thôi chắc là mình à, không đánh hết cờ nữa đâu mình <laughs> mình chơi khác giải trí một chút đi anh em ạ cờ nữa là em tú niệm á The Raven em cảm ơn anh tô với cảm ơn trúc quỳnh nhá cảm ơn hai hai hai hai người nhiều nha ngày hôm nay không để chơi game rồi à. chắc là làm ấy đi nhở làm trận ấy đi làm trận urf đi đợi tí mình à, vô cái nick kia đã kiếm tướng đấy anh em ạ làm một chút u urf đi cho nó sờ sờ chép một tí nhá gì vậy em tú vào facebook mà sao lại vào game vậy đợi tí mình vào đấy kia mới có tướng anh em ạ thì chơi chắc là tầm một chút nữa uhm. lần hẹn hò đầu tiên chuyên tình mình sống bức tranh làm một trận thôi anh em ạ <laughs> bước chân về phía nhau em mãi trăng sáng trở trong mình chuyển từ mót chơi cờ sang <laughs> chơi nhau đế chơi nhau đế cái gì đấy chàng trai buôn ma thuật nay sao vậy anh dài thì hôm nay à, mình trêu á nói chung hôm nay chỉ đánh à, đánh giải hơi đen tí thôi chứ đâu sao đâu mọi người vào đi vào đi tuấn anh gửi cho anh cái tên đi anh mời cái tuấn anh tại vì nick bên này anh tú không có ấy anh tú không có không có bạn bè á cho anh xin cái tên đi thì anh em nào chơi thì gửi tên cho mình mời nhé chắc là làm bài trận vui vẻ tí chứ đánh cờ cảm giác nó không vào cầu á thật thật sự là không vào cầu á đánh nó cũng hơi hơi tệ thật nhiều khi cũng vừa non vừa gà à vừa non vừa vừa đen á gf mãi yêu em mà lại thêm chữ s là yêu gì mà yêu nhiều thế mười bốn tháng một đã à, ok hữu thủy ơi vào đây vào đây <laughs> có ai chơi không vậy không ai chơi à sao cái mi <laughs> điên à nãy à, ấy á ủa là đêm thật á có đâu anh phi cho em tú đánh một hai trận urf anh phi chơi không em đánh một hai trận thôi chứ bây giờ cơ bản là phòng mọi người cũng sắp ngủ hết rồi em sợ ảnh hưởng ấy chứ nếu mà ở nhà thì thoải mái thật sự còn ở đây thôi kiểu em cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác cơ bản là mọi người cũng sắp nghỉ ngơi rồi làm việc một ngày cũng mệt mỏi đấy chắc là em chỉ chơi một hai trận thôi nhá kiểu vui vẻ được ờ, với mọi người thì là ờ, vui rồi chứ còn nếu mà để mà thoải mái thì em tú chơi đến lúc nào cũng được à không còn ai là thôi vậy mình vào cái văn phòng mà cũng ngủ đó ừ, nói chung là mọi người ờ, có một cái đệm á thành ra là ngủ được anh em ạ một cái đệm mà ờ, đa năng <laughs> đệm đa năng xin em đừng rủ mình xin cái con gì nhỉ hôm nay con gì nhỉ dây xì đi ờ ra cho con tú con dây xì là đẹp thôi nghỉ đi đừng có mõ mà đâu anh phê vào đây này <laughs> đừng có mõm á có mõm đâu chẳng lẽ anh tú là quay ra cái cảnh mấy anh em đang nằm gọi là đẹp đệ mà anh phi <laughs> ac à ê ac ấy nè ac băng đạn nè tiên hắc ám mà đỡ vần với con này không ngon nhở rira à rira luôn nè một chút đổi đi gravet cùi đấy gravet hôm nay kiểu đánh với bên mình hơi bị hành nhá tóc neo, rôn neo con này đi nhở cơ bản là tướng mình không có gì ngon á phế đấy cho con uh... không biết chơi cái này à không biết chơi cái này á anh, anh tô không biết chơi à vậy anh tô nghỉ ngơi đi anh tô ơi anh tô ngủ nghỉ đi chứ bây giờ em đánh cờ kiểu không nổi á cái này thì không cần này chạy nhanh hay là hồi máu nhở mình nghĩ là hồi máu đi chả cần chạy nhanh đâu cơ bản là nó bắn ra từ nhà rồi đó hồi phục đi à, ok full đam nhá rồi nè darius ngon cơ thiêu đốt à thiêu đốt đi đợi em tú xíu nhá tú đi vệ sinh đấy mai ba em yêu anh đi ngủ à ok anh tô em chúc anh ngủ ngon nhá thợ săn kho báu là giết người được tiền thưởng update lâu rồi á cái nào đấy cái nào đấy từ nhá hơi to cài lại phím cái cài lại phím cái cho anh tú làm hai game thôi một game đi mai anh tú ấy cái cơ bản nó hơi muộn ra đây đi nhỉ combat một tí đi combat một tí đi em trước bắn ngon luôn á từ nhá e trước à e trước hay là quy trước mình tưởng là quy chứ sao lại e trước à e trước đúng không <laughs> nữa nữa nữa nữa bình nữa thôi chắc là mình xuống len kia cái mấy công này rén à chơi game không ra ngoài à đây rồi Zinix ngon chưa? Zinix thì bam W ngon luôn. Nữa nữa bắn lén nữa, bê về cái, bê về cái. Ra đây cái, ra đây cái, ra đây cái, ra đây cái, chạy cái, chạy cái. Có tàu Wick à? Ui mình vừa về đánh nhau à? Thôi chạy cái chạy. Anh VT có được vô vòng trong đấu trường nhân lý không á? Ngày mai thì anh mới đánh nốt một trận nhá. Thành ra là mai mới biết được cơ. Ông nào ở dưới đây ấy đấy, không dích à? Ui, kịp à? cái gì vậy farm đã anh em ạ gì đâu ấy đâu ấy đâu ấy đâu ấy hồi máu cái hồi máu cái đâu ấy đâu ấy mai đánh giải có like không anh nhá có nhá có nhá chiều mai mình like nhá mấy ông này bắn đau đấy con afe mình còn chả biết chiêu nó là cái gì cơ chỉ biết nó là có cái chiêu gọi là nhiều súng thôi sơn này có biết đánh nhau cùng vậy nhờn nhờn đi là phải lỗi từ về cái về cái nhờn em tú à. em tú cầm cái súng cuối em tú bắn cho từ nhá lên sát lực đúng không lên cái này đúng không lên cái giày đi bắn nó sướng em bạn tít bay ở đây đi <laughs> làm ăn cua đi làm ăn cua ấy nhá ok ra này ra này ra này giết này giết con dích này giết con dích này giết này chơi này chơi này chơi này chơi này trùng cây súng lên sát được à, với chí mạng một thọt là nghe ăn mạnh anh lắm mà nữa nữa nữa ông trùng cống hiến à, bay ra kia hè nhá quên mất à. phím tắt tất cả nhanh nhé xin ăn chiêu khó chịu vậy từ nhá từ nhá đánh hay ta biết chơi một chút anh phi ạ ui à không né được anh em ạ nhìn thấy rồi nhưng mà không né được à xì ba làm cái này đã làm cái này đã không né được không né được đem nó mỏng máu mỏng một thù là đi à đâu ừ, mình không né được anh em ê từ nhá cái khúc này mình lo được á ê mấy công này hơi bị lý nhá ra này ra này ra này chơi này chơi này nhờn biết biết bộ đôi sát thủ chưa nóc tơn với cả gravet không gravet ngày xưa là hệ gì nhở xạ thủ với cả không tặc thì phải lại bắn em tú à nữa nữa nữa nữa muốn chết à Béo này chết à, làm ăn rồng không? Làm ăn rồng không? E nhiều cộng dồn vào được nhiều dép lắm á. Ok ok ok. À, cái gì đấy? ai e, à tí mất rồng anh em ạ tí cút tí cút bắn cho lủng ruột chứ mình đứng đấy mà kê kê kê solo à em tú đánh đơn đôi kết thì à, khó đâu lên xương xương vài đường cơ bản cơ bản cơ bản cơ bản anh ơi mẹ nó con chuột này chạy cái chạy cái con chuột này láo thật á chơi cả mình em ạ từ đó mình phải hồi phục cái cá hồi cái cá hồi cái tí nó tụi nó chết tụi em tú hứa rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi con afia này con afia này con afia này phải chết đấy mọi người con afia này phải chết á rồi rồi rồi rồi cho ông mắm rươi này nhá à, a chốc a chốc a chốc a chốc a chọc a chọc làm món a chọc nữa anh em ạ à. ôi ông lên lăng này hay ư chuột nào chuột này làm chú bé chuột cái chú bé chuột cái chú bé chuột cái ra ra ra nhiều ông kia chết luôn rồi mấy ông kia chết hết rồi anh em ạ u u urf urf anh linh ơi <laughs> đại trụy <laughs> nhơn nhờn dí à từ nhá con chuột hơi nguy hiểm lắm ai biết ngay mà con chuột mà bây giờ mình không có gì để outplay nó hết được hết á bây giờ lên cái này trước xong rồi lên cái kiếm mazumu là đẹp này xong rồi tí nữa lên cái này à làm cái máy quét đi nhở quét cái con chuột này đã dùng biểu cảm một chút trêu trêu đi hình tú à không không không không một chút like à một chút tê à mười hai bốn được chưa đâu tuấn anh này có biết đánh ấy không vậy đỡ vần không vậy làm ăn rồng quá nhở con chuột này nói chung là tí nữa mình bắn một phát là chắc chắn nó chết luôn đấy thật từ ăn đúc cái đúc cái đúc cái trời nó cay trời nó cay trời nó cay. có ý đồ ks à mày phải chết <laughs> mày phải chết á con chuột hơi kinh phải là thành ra là luôn luôn bật máy quét á lên cái nỏ rồi lên cái ấy là mạnh nhất nào ok ok ok ui ông kia đánh ấy đấy lão đấy chạy ngay chạy ngay ui ông đã chốc này dám chơi em tuấn anh à được đợi tí đợi tí anh tú cứu em này chơi nó mạnh vậy nó mạnh vậy mạnh vậy từ nhá ai chút điên à nó lên gì mạnh vậy mười lăm bảy à Ui, mình tưởng nó yếu yếu cơ chặt cho phát cút luôn mua nguyệt đao xong phun chín mạng mới ăn sót được học nguyệt đao xong phun chín mạng nguyệt đao là cái này đúng không phun chín mạng là cái này à mà cái này không cần là súng ngoài tạc không cần à súng ngoài tạc à? không cần bảo sao yếu thế ui con này chốc là bị điên à hai hai hai ui ui ui cái ông lê blanc này hơi bóp dãi nha mà ê từ từ nhá mấy cái ông này bắt nẹt ai đấy chuột này <laughs> nhờn dễ ăn lắm ấy mà mà ăn làm một tí đã pha một tí đã cóc mà cóc đi ăn ăn cóc ghẻ đi gì đấy sao lại ép ép đấy bình tĩnh đấy anh tú lo được ghê à ghê à cần súng hải tặc vô cực với cả nỏ thần à ok ok em kia mời làm cái trụ đấy anh em ạ con chuột hơi ghê nhá ra là thật từ đã hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi thằng này điên này thằng này điên này anh em ạ à thằng thằng này nó bị điên rồi thằng này bị điên rồi cái gì cái gì cái gì cái gì cần súng hải tặc vô cực với cả nỏ thần à vô cực và cái mazumu này không cần à cái mazumu này không cần à nhưng bây giờ phải lên cái mazumu này á nỏ thần này xong rồi tí nó vô cực nữa đúng không bán cái này đi mua cái này con chó à quên con à, a chốc nó mạnh quá anh em ạ nhiều rồi hello uh, à, midfit nhá game sau xin slot được không à chắc là game sau mình nghỉ chứ em tú đánh đỉnh quá hay đổi qua stream cái này đi á được không anh phi phi đòn nữa con ai chốc là bị điên à Ui, hồi phục kìa như kiểu cái con gì á ước được anh ốc với em tú ở hà nội á em tú có ăn ốc bao giờ đâu mà ước ước thôi thôi đi combat đi bây giờ mình mà đi đẩy trụ thì nó hơi hèn á đẩy trụ chắc là win được nhưng mà thôi né né cái né cái chuột lao của tuyệt né ngay né ngay ê dưới chân con uh, gì nhở dưới chân con gờ ra này có mấy cái gì như kiểu ổ bắn tỉa ấy nhở đúng không có cái gì giống ổ bắn tỉa đấy thích chết à, thích à. chết à mà đứng đấy chọc quỷ vương à, à làm cái gì á từ nhá nghiêm túc lại đã vô cực đó đúng không là tí nữa mình chỉ sợ na chốc thôi còn lại mấy con kia ê nhưng mà sao cảm giác vừa rồi con dích này nó có một cái đồ gì gọi là tạo khép kháng phép á tạo giáp chứ không phải là tạo kháng phép à đúng không cái nội tại chiêu ba chứ gì á đồ cuối đại bác là mạnh rồi không cần vô cực à à không cần vô cực à? vậy hả vậy là cần cái đại bác á đại bác hay là giáp tinh thần giáp tinh thần đi nhở cho chắc cốp không đỡ phải chết đâu mua cái này trước đi giáp tinh thần đi nội tại của e anh ơi á từ nhá mình phải săn mình phải săn cái ông này gái phải săn cái ông này gái chạy mất tiêu rồi cay đấy nhở bắt nè được mỗi con đấy mà nó chạy mất rồi anh em ạ ừ ừ ừ đi bày đầy trụ quá đầy trụ quá đầy trụ ai mua qua cực bán giày mua đồ vết thương sâu em thôi ghê về ghê về ghê vậy ghê về <laughs> ghê vậy cao đơn đùi em tú không đánh cờ à, buồn em tú đánh kẻ tối rồi em tú đánh ao tốt không à em tú đánh hơi no ăn rồng thì anh tú à được để anh tú ăn rồng nhá anh tú đánh à, đánh cờ cả tối ao tốt rồi qua này chơi một tí xin em đừng dù nhớ đi xa ui cái e lướt được hai lần luôn à ui ui ui e lướt liên tục à từ nhá cái gì đấy chó bao nhiêu điểm mình thách đấu á mình nghĩ là tầm một ngàn đấy một ngàn đến một ngàn mốt gì đó nếu mà là cuối mùa á, còn tầm này chắc là tầm chín năm rưỡi thôi con dích này khó chịu vậy vừa cướp rồng mà vừa giết mình nữa cơ à, trông điên đồng hồ cát ờ sao mình không dùng đồng hồ cát nhở cày cày nhá dích này đừng có bê nhà coi ra đánh nhau đấy Waraki love na na na Waraki verb na na na Ui con dịch này điên à À Mày Mày Ui rồi Còn không giết được nó cơ Con lợn này Chưa biết CC không vậy Điên à Á trông Điên này á trông À con này mày phải chết Mày phải chết tao bọc đầu úi ơi mạng mạng mạng về mạng về à xong xong phần lát được nhờ à, đồng mùa cát xong mà lại không phần lát được à thôi anh nghĩ là nên stream cờ em ạ à. anh rút lại lời khi nãy nhé sao anh phí <laughs> anh phí sao á vẫn được mà anh phí bây giờ bán cái giày đi đúng không bán giày đi lên đồ giảm vết thương sâu là cái này à? búa tiến công khi không có tướng đồng minh xung quanh nhận năm đến ba mươi 35 giáp và kháng phép và đòn đánh tăng hai mươi phần trăm sát thương lên trụ à? Ui, cái này đi kiểu đầy lẻ không như con Camille rất là ngon này anh em nào Camille Fiora Riven anh tú chỉnh nút lã bao nhiêu điểm đến thách đấu cờ đến thách đấu cờ mình nghĩ là tầm chín năm rưỡi đến một nghìn nhá ừ anh tú chỉnh nút ngày xưa chơi uh, ba quy củ hành món này bán giày thì lên giáp biệt sĩ à ok trần đạt ơi con gì cắn tay mình đau từ bay đi bay đi bay đi đi bộ bây giờ mới tới combat đi anh em được nhá pha này lật kèo này lật kèo này như nào double kill ngay chứ nhờ ừ về đã ông này bê trụ à chơi mà chơi bê trụ à cái ông này có thực sự là nghiêm túc với con game này không vậy Ê, ông này bê trụ anh em ạ lâu lắm rồi á nhiều người à chốc bên đây đúng không à đấy nhập đi đã cái ông kia yếu vậy chạy cái chạy cái điên à à, sao nó hồi máu nhiều vậy ta nhiều quá anh em ơi từ nhá phải lên phải lên cái giảm hưu đã thật á nó hồi máu nhiều quá bán giáp thì cái gì đấy với con lính này rồi ông kia bắn bắn bắn ulti vào cái cái cái nhà lính nó tôi nữa hay gì đấy từ nhá bán giày này bán giày này bán giày lên uh... cả bán cái giặt giáp tinh thần ngon quá nhở thôi one shot đi one shot ăn kill đi mua cái này đi đây con dích này làm gọi được đấy nhá con dích này làm gọi được này con dích này làm gọi được này mày chạy đi đâu sao không phải lát được nhở <laughs> <laughs> hi hi hi hi hi kìa giết được một mạng xong hi hi hi hi hi à có thiêu đốt không cần giảm hưu nữa để đam sốc được rồi anh à ok ok hay con dứt này hay vừa rồi cái này level bao nhiêu là mắc vậy level hai mươi sáu level hai mươi lăm hai mươi lăm xong rồi hồi sinh hai mươi bảy giây rồi sao đép má thua à không còn nữa rồi mà chắc mình nghỉ các anh em ạ mai mình uh, chơi tiếp nhé hôm nay live đến đây rồi nha bạn 12 giờ 12 phút rồi thì là mình cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình buổi livestream tối ngày hôm nay nha chắc là bây giờ mình ọp đây chúc mọi người ngủ ngon nhé bye bye mọi người nha <laughs> overnight 12 phút được chưa overnight 12 phút uy tín nhá em tự ọp thôi chúc mọi người ngủ ngon nhá bye bye nha ủng uh... bye bye hẹn mọi người vào ngày mai nhé mai anh à? à ok mai có urf không anh à chắc là có đấy urf này chơi vui mà mình ngọc đây bye bye mọi người